À, xin chào quý vị và các bạn à, Trong à, video tối hôm nay chúng ta sẽ có buổi livestream về hỏi đáp à, cùng Quang Dũng về kỳ thị trường chứng khoán Thì nếu các bạn nào đang theo dõi và có những câu hỏi nào ở phần à, hỏi nào có mong muốn giải đáp gì thì các bạn có thể comment vào phần ô chat để Dũng có thể trả lời cho quý vị các bạn trong cái à, chương trình của ngày hôm nay ạ à. à, Nếu bạn đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ có khoảng độ 3 ờ, phút để chúng ta à, ngồi đợi anh chị em vào xin chào bạn à, Nguyễn Linh xin chào bạn à, Phương xin, xin chào tất cả các bạn xin chào bạn à, Tạ Kim Phát Xin chào Nguyễn Ngọc Tú, xin chào Thái Sơn, Mai Đặng À, xin chào bạn à, Phạm Thu Hiền, bạn Hồng Nhung, Dương Mạnh Hùng, Trần Tín và xin chào tất cả anh chị em đang có mặt à, trong buổi hôm nay ạ. Xin chào Mr. chắc là Tuấn ạ. Ok, xin chào anh chị em. Xin chào Linh Tiết Phong. Trần Đức Vinh xin cảm ơn à, anh chị em đang có mặt của ngày hôm nay ạ à, bây giờ chúng ta đang có câu hỏi gì thì anh chị em có thể trả lời đúng không ạ có bài nào nói về đỉnh của lạm phát có thể là đáy của thị trường chứng khoán vậy có nhận xét như thế nào về đáy giá tại hiện hiện tại à tức là bây giờ có bài nói là nói là đỉnh của lạm phát có thể nói đây là đáy của thị trường chứng khoán thế bây giờ hỏi là đỉnh của lạm phát thế nào gọi là đỉnh lạm phát ạ à? đúng không thế bây giờ đỉnh lạm phát thì chúng ta biết rằng là nếu mà để thị trường mà tạo ra cái đỉnh lạm phát á, nó phụ thuộc vào gì chúng ta có thể comment không ạ tức là bây giờ hiện tại trên thế giới thì chúng ta biết rằng là lạm phát thì gần như là Mỹ này ở các nước châu Âu Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều vậy với chúng ta thấy rằng là cái việc mà để khi nào mà chúng ta khả năng đỉnh lạm phát đỉnh lạm phát nó có thể diễn ra và chúng ta có thể biết rằng là khi mà đỉnh lạm phát thì cái xu hướng dòng tiền có thể bắt đầu người ta sẽ quay trở lại đầu tư thế thì các bạn có thể quay trở lại đó là gì ạ nếu mà chúng ta biết là đỉnh lạm phát thì bây giờ trên thế giới thì chúng ta nói về một cái quy luật đó là quy luật nhân quả đúng không thế thì lạm phát là do giá cả mọi thứ nó leo thang rất là lớn vậy để cho cái giá cả nó giảm xuống thì bên chúng ta thấy rằng là điều gì diễn ra đúng không thế thì bây giờ cái điều gì diễn ra để cho giá cả nó giảm nó có thể giảm xuống ai có có nghĩ một cái từ khóa rất là quan trọng ở thời điểm hiện tại đúng không ạ nếu chúng ta có nghĩ một cái từ khóa cực kỳ quan trọng để cho chúng ta biết rằng là khả năng đỉnh lạm phát nó có thể tại thời điểm hiện tại nhưng nếu từ khóa này nó chưa diễn ra thì khả năng là gì ạ lạm phát nó vẫn tiếp tục diễn ra đó là gì ạ tại vì chúng ta trên thế giới này xăng dầu này đúng không xăng dầu này hoặc là hàng hóa ở trên thế giới hiện tại nó do uh, vừa rồi covid thì mọi thứ người ta bơm ra rất là cao bơm ra rất nhiều tiền thì bây giờ để giảm lạm phát ngoài cái vấn đề là gì ạ à? siết chặt tiền tệ thì chúng ta có một cái công cụ nữa mà chúng ta có thể để ý mà không ai hiện tại thì chưa ai có nghĩ nghĩ ra ở trong này có anh chị con có thể có một cái cái từ khóa khác không ạ đó là gì ạ à? đó Trung Quốc nếu Trung Quốc bắt đầu mở cửa nền kinh tế mà hiện tại Trung Quốc đang kích thích kinh tế khá là mạnh đúng không Trung Quốc đang kích thích kinh tế khá là mạnh nên nếu trong trường hợp mà kinh tế Trung Quốc mà mở mở nền kinh tế thì cái việc mà hàng hóa Trung Quốc có thể uh, đưa vào vào thế giới thì chúng ta thấy là khả năng lạm phát sẽ được kiềm chế. Tuy nhiên thì cùng với đó thì giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng nên cái này nó cũng cho chúng ta thấy là giữa hai cái nó cũng tạo ra nhưng về để đảm bảo cái việc mà lạm phát có thể tạo đỉnh thì rõ ràng là chúng ta thấy là Trung Quốc là một trong những nhân tố rất là quan trọng với cái thị trường thế giới bởi vì hàng hóa Trung Quốc là hiện tại nó đang chiếm tỷ trọng lớn và nếu trong trường hợp Trung Quốc kích thích kinh tế thế thì Trung Quốc kích thích kinh tế là làm cho giá xăng dầu nó ở mức cao nhưng tuy nhiên thì nó cũng sẽ gì ạ à? nó sẽ có nguồn cung hàng hóa rất là lớn nó làm cho lạm phát thế giới có thể à, giảm đáng kể cái điều tố, yếu tố thứ hai đó là gì ạ à? yếu tố thứ hai là cái căng thẳng giữa nga và ukraine đó là nó lại có thể giảm điểm bởi vì hiện tại lương thực thì nó đang gì ạ à? lương thực thì chúng ta thấy thế giới đang phụ thuộc rất lớn vào nga và ukraine đấy là hai cái nước mà xuất khẩu lương thực rất là lớn đặc biệt là lúa mì nên đây chúng ta cũng thấy rằng là à, hai yếu tố có thể tác động lạm phát trong thời gian tới nên bây chúng ta gọi là đỉnh lạm phát thì có lẽ là nó quá sớm quá sớm với với với việc của chúng ta nhận định à, đấy là cái thứ thứ nhất cái điều thứ hai các bạn lớn nên lưu ý này tiếp theo các bạn là thị trường chứng khoán đi trước cái cái, cái thông tin nó đưa ra hay đi sau ạ anh em comment các thị trường chứng khoán đi trước hay đi sau ạ đấy chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ dù là kinh tế vĩ mô nhá kinh tế vĩ mô dù tất cả các thông tin trên thị trường thì thường là gì ạ khi mà thị trường ở khi mà thị trường chúng ta thấy là chứng khoán bạo đi trước bao giờ lúc mà thị trường mà chúng ta gọi là lạm phát á, mà mọi thứ thông tin xấu nhất thì thị trường tạo đáy trước rồi khi lúc mà thông tin rất là xấu cực kỳ xấu cực kỳ xấu thì lúc đó thị trường tạo đáy nên ở đây chúng ta thấy là để dựa vào các thông tin về thị trường mà để đoán đáy thị trường thì điều này không thể tính được không không thể nào làm được nha trên thế giới không ai làm được điều này bởi vì rõ ràng là nếu chúng ta dựa vào đạm ờ, phát tạo đáy và để phân tích thị trường thì cái điều này không không đúng nha thực tế chúng ta có thể uh, hiểu đơn giản như vậy nên nếu dựa vào là vào những thông tin để chúng ta bắt đáy thị trường thì đấy là chúng ta sẽ rất nguy hiểm ok câu hỏi tiếp theo ạ ở đây có một bạn hỏi tiếp ạ bạn uh, Nguyễn Giang Giá dầu giao dịch thế giới hôm nay giảm mạnh. Thấy đánh giá nhóm dầu khí như nào? Thực ra này này, giá dầu khí thì nó vẫn giảm mạnh đúng không? Anh chị em thấy là có đợt nó giảm mạnh về còn 90. Nếu về cơ bản chúng ta thấy là giá dầu khí nó đang gì ạ? À? Về cơ bản nó đang ở, ở cái mức cao đó là mức bao nhiêu ạ? À? Mức trên dưới 100 uh, USD trên thùng đúng không 100 vậy nếu giá đang ở mức cao như vậy thì rõ ràng là các uh, công ty tập đoàn dầu khí đang hưởng lãi rất lớn nên bây giờ giảm mạnh như thế thực tế nó đã gặp cái đỉnh cũ nó giảm thôi còn hiện tại nó tạo ra xu hướng giảm thì chưa nhà hiện tại cái xu hướng cổ phiếu xu, xu hướng giá dầu nó giảm thì chưa nên bây giờ để bảo đánh giá cái nhóm cổ phiếu dầu khí thì chúng ta không thể đánh giá được lúc này bởi vì chúng ta biết rằng là có phải là lúc mà giá dầu tăng rất mạnh đúng không ạ anh em mua vào sau đó chúng ta bị gì ạ à? thị trường nó cuốn lại nó cuốn cho chúng ta bị thua lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta hãy quan sát cổ phiếu nó còn tích lũy hay không nếu trong thời gian tới cổ phiếu còn tích lũy thì chúng ta tiếp tục mua vào còn nếu không tích lũy chúng ta sẽ gì ạ bán ra chúng ta sẽ uh, đứng ngoài chứ còn bây giờ chúng ta bảo giá dầu cổ phiếu dầu khí sau đó giảm mạnh mà chúng ta bán dầu cổ phiếu dầu khí hoặc là chúng ta thấy rằng là nó bất ổn với uh, ngành dầu khí thì cái điều này nó còn uh, trong đầu tư chứng khoán rất là sớm và hiện tại nó không đúng với thị trường chứng khoán bởi vì thị trường nó lúc biến động mạnh nhưng giá nó nằm khoảng từ 90 đến khoảng độ một trên 100 là nó đã công các tập đoàn dầu khí đã lãi rất lớn rồi nên chúng ta yên tâm là gì ạ nếu nó giảm thì giảm trong một giai đoạn ngắn mà chúng ta không thể tính toán được cái việc mà giảm này nó tác động như thế nào trong một cái chu kỳ dài nên ở đây chúng ta điều chỉnh gọi là điều chỉnh mang tính chất là tức thời thôi còn việc xu hướng tiếp tục như thế nào đó thì có lẽ là hồi phục kinh tế Trung Quốc có thể nó làm cho dầu khí tiếp tục tăng ok ạ chúng ta hỏi từng câu hỏi một ạ à, bạn à, Tân Bình bình thường à? Giá dầu tăng lạm phát có thể tăng thêm. Vậy nếu giá dầu ổn định, hy vọng thị trường quán có thể cơ hội tăng không? À, thế thì ở đây chúng ta hãy ờ, phải chú ý thêm cái yếu tố nào? Ở đây nó có một cái điều mà có lẽ chúng nếu chúng chúng ta đang đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ hiểu đơn giản đó là gì ạ? Thị trường chứng khoán là nó gì ạ? Nó theo gì ạ? Thị trường chứng khoán thì chúng ta hiểu là nó theo xu hướng, nó theo chu kỳ vậy chu kỳ nó nó chu kỳ ở đây nó dựa vào uh, các yếu tố kinh tế vĩ mô thế thì khi mà các yếu tố kinh tế vĩ mô nó sát tác động đến chu kỳ của gì ạ tác động đến chu kỳ của ngành của cổ phiếu từ cái chu kỳ của kinh tế vĩ mô nó tác động đến chu kỳ của cổ phiếu vậy ở đơn giản là chúng ta thấy là bây giờ hiện tại kinh tế vĩ mô nó đang ở mức gì ạ nó đang có chúng ta gọi là đang những sáu sáu trộn rất nhất định chẳng hạn như là chúng ta thấy là các ngân hàng thì tăng lãi suất chúng ta ai cũng nhìn thấy là các ngân hàng tăng lãi suất nên chúng ta thấy là giá vốn bắt đầu nó tăng rất là mạnh nên chính vì vậy giá vốn tăng rất mạnh nên dẫn đến là cái chi phí đầu vào của các doanh nghiệp nó cũng bị ảnh hưởng đấy là cái đầu tiên là chúng ta gọi là lãi suất yếu tố thứ hai là lạm phát đúng không lạm phát nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì giá nguyên liệu đầu vào như xăng dầu nó ở mức cao nên cái việc mà để mở rộng sản xuất hoặc là việc để thuê mặt bằng như bất động sản nó đang mức cao thì rõ ràng nó cũng không mang lại lợi nhuận nhiều cho công ty cái thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy một số các ngành thiết yếu như bất động sản à, những ngành liên quan có thể ảnh hưởng đến thị trường như là bất động sản nó cũng tác động đến ngân hàng những ngành như thép nó cũng tác động và tất cả một số cái ngành khác nó cũng tác động đến cái việc mà ảnh hưởng một số các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng hoặc là chứng khoán và chúng ta biết là khi mà thị trường giảm thì chứng khoán cũng bị ảnh hưởng đúng không chứng khoán bị ảnh hưởng do gì ạ một là gì ạ tự doanh bị thua lỗ hai là phí lợi margin không có cũng bị giảm bị giảm khá là mạnh thứ ba là cái phí liên quan đến gì ạ liên quan đến ờ, phí ờ, à, ờ, <clears throat> phiến ờ, môi giới chứ mà công ty chứng khoán thì có một khoản à, phí môi giới khá là nhiều và ba yếu tố này đều tác động đến công ty chứng khoán và khiến cho giá cổ phiếu chứng khoán tiếp tục giảm và tất cả yếu tố này nó tác động đến thị trường nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà giảm thì chúng ta biết rằng là vì nó tác động đến thị trường nên phần lớn các big boy các nhà tạo lập họ tiếp tục có thể tạo ra những cái sóng để họ thu gom một lượng cổ phiếu lớn hơn nhưng tuy nhiên để biết cái khi nào tạo đáy thì có lẽ là chúng ta cần phải hiểu đơn giản là khi nào cái big boy người ta thu gom đủ bản thân là nhà tạo lập chúng ta bản thân chúng ta không thể biết được và chúng ta có thể theo dõi một vài video khi liên quan đến tạo đáy thì lúc đó chúng ta biết được còn nếu mà chúng ta dựa vào cái thông tin dựa vào cái cảm xúc để chúng ta mua thì dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ nên ở đây chúng ta hãy theo dõi kỹ cái kênh của dũng để khi mà thị trường nó gì ạ có những cái yếu tố tạo đáy chẳng hạn như chúng ta thấy là vn index ạ nó đang gì ạ nó đang uh, những cái yếu tố tác động về đáy thì chúng ta có thể xem lại nó đang kiểm tra đáy vậy khi kiểm tra đáy này có thể nó hồi phục ạ à? về cơ bản nó hồi phục nhưng tuy nhiên để vượt qua cái đỉnh này hay không thì chúng ta hãy cần phải chạy thêm rất nhiều thời gian bởi vì cái biên độ này rất lớn và thứ hai là những cái quá trình hồi phục này nó vẫn chưa đủ mạnh và đây chúng ta thấy là vì nó chưa đủ mạnh nên thời điểm này mà bảo kết xem là thị trường tạo đáy thì gần như là nó còn rất xa rất xa với chúng ta ok à, một bạn phiên thứ sáu yên em rút chân như thế này vậy em nghĩ là thị trường có hồi không ạ thế thì bây giờ chúng ta lại đầu tư thì thực ra như thế này ờ, mình ờ, phải nói một cách ờ, cái này thì thực tế là mọi người cũng sẽ không phần lớn kể cả về đào tạo thì ba phần mọi người cũng không không không thích nói điều này đó là chúng ta sẽ nói về tư duy tức là chúng ta cần phải nói về cái nguyên nhân nguyên nhân nhá nguyên nhân để tạo ra cái thị trường thì các bạn biết rằng là phần lớn các cổ phiếu giả sử như chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu về uh, liên quan bất động sản trong thời gian vừa qua Ờ, có nguyên nhân đơn giản đó là cái giá vốn nó ở mức thấp đúng không chúng ta kẽ sẽ quay trở lại một cái cái cái nguyên lý là chúng ta phải nắm về tư duy sau đó chúng ta mới nói về thị trường thế thì phần lớn cái giá vốn của bất động sản nó làm gì ạ nó ở mức thấp do dịch bệnh covid nên gì ạ người ta đầu tư vào bất động sản chứng khoán khá lớn nhưng tuy nhiên tại điểm đó thì rõ ràng là gì ạ à, rõ ràng là cái việc mà hàng hóa thì không sản xuất ra nên nó tạo ra cái bong bóng về bất động sản và bong bóng chứng khoán và khi mà tiền bơm ra quá lớn thì nó tạo ra lạm phát rồi ạ đơn giản đến thôi và bản thân các nhà tạo lập thì họ biết đây là cơ hội để họ thu gom họ bán ra đỉnh vậy khi, khi họ thu gom họ bán ra đỉnh thì họ có một khoản lợi nhuận khá là lớn nên thời điểm này thì họ về cơ bản là họ tiếp tục gì à? vì họ có lợi nhuận nên thời điểm này họ tiếp tục có những cái đợt rũ bỏ để họ có thể thu gom những quá trình thu gom với từng loại cổ phiếu khác nhau blue chip thì có thể kéo dài 3 đến 6 tháng à, penny có thể ngắn hơn khoảng một hai tháng còn mid cap thì nó có thể mất khoảng độ hai ba tháng hoặc hoặc uh, ờ, nhiều hơn nên chính vậy chúng ta một cái quá trình đang đi xuống như này mà chúng ta gọi là đáy thì rõ ràng nó nó không mang tính nó không mang cái ờ, độ ờ, tích cực cho chúng ta đây là chúng ta gọi là đây là ở đáy ok một số các bạn lưu ý là đây là một chương trình đào tạo miễn phí nếu bạn nào quan tâm đến chương trình đào tạo miễn phí dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc là nhà đầu tư đầu tư lâu năm thị trường nhưng uh, chúng ta vẫn không có kết quả hay là bị thua lỗ triền miên thì đây nó dành cho quý vị và bạn tại vì ở đây cũng sẽ chia sẻ cho các bạn lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ và các tư duy để chúng ta có thể biết rằng là chúng ta nên đầu tư chúng ta nên làm gì khi mà chúng ta tham gia vào thị trường đây là cái bạn có thể đăng ký vào đây ạ đăng ký vào đây tại vì cái số lượng thì có hạn nên trong trường hợp mà khi mà đến khi mà có đủ khối lượng à, số lượng là Dũng sẽ đóng Zoom này nếu bạn nào chưa đăng ký thì uh, hãy đăng ký sớm để uh, khi mà Dũng uh, chương trình trực tiếp thì các bạn sẽ có thể học được rất nhiều cái chương trình giá trị ok bạn một bạn có thể là một bạn có chia sẻ là thời giá xăng dầu tăng xu thế chuyển sang giá xe điện à, cái này à, vậy thì thầy đánh giá nào về cổ phiếu ngành điện em thấy là một số các cổ phiếu ngành điện có dấu hiệu uh, dòng tiền tham gia vào à, ok ở à, đây là câu hỏi rất là thú vị ở đây ạ à, chúng ta hiểu đơn giản là đây là chúng ta đang nghĩ cái điều này thôi ạ chúng ta đang nghĩ về cái cái điều mà à, do giá xăng dầu nó tăng nên người ta chuyển sang điện nhưng thực tế dòng điện không phải được hưởng lợi từ giai đoạn này chúng ta lưu ý nhá điện không phải được hưởng lợi từ giai đoạn này lý do điện được hưởng lợi giai đoạn này là cái gì ạ một là khi mà chúng ta thấy là nền kinh tế chúng ta đang bị giảm phát thì người ta điện là một cái là lĩnh vực và chúng ta gọi mang tính dự phòng nha ngành điện là lĩnh vực mang tính dự phòng nên người ta sẽ chuyển sang những ngành mang tính dự phòng để người ta đầu tư chứ không phải là do giá đây chúng ta hiểu đơn giản là không phải là do gì ạ à? do là giá xăng tăng lên nên người ta sẽ tập trung vào điện thực tế là điện bây giờ hiện tại là do dự phòng và thứ hai là năm 2021 20 thì chúng ta thấy là à, có rất nhiều các à, gì ạ có rất nhiều các dự án điện bắt đầu đưa vào sử dụng và bắt đầu uh, năm nay chúng ta thấy là bắt đầu có khoản lợi nhuận đầu tiên nên đây chính là một trong những cái yếu tố nó khiến cho giá gì ạ giá thành của một là giá nó ở mức cao cái thứ hai là nhu cầu điện mà rất cao thứ hai nữa là đây là những cổ phiếu dự phòng và hiện tại chúng ta biết rằng là cái xu hướng thời điểm này thì người ta sẽ tập trung vào các cổ phiếu ngành mang tính dự phòng nhiều hơn chứ không phải là do một phần một phần là xe điện đó tại vì xe điện hiện tại thì rõ ràng là khi đến một thời điểm nữa thì lúc mà cái cổ phiếu này nó tạo đỉnh thì nó lại tiếp tục giảm và nếu chúng ta tiếp tục đầu tư thì rõ ràng là chúng ta gặp những cái uh, rủi ro nhất định bởi vì đây nó mang tính chất là chu kỳ của lạm phát khi mà lạm phát gia tăng thì người ta sẽ tập trung vào gì ạ cái mảng đó là những cổ phiếu dự phòng ok ạ tiếp theo câu hỏi khác ạ ở đây câu hỏi là <clears throat> nếu thị trường test lại đáy cũ con thấp thì mình có xác định được cổ phiếu bùng nổ theo đà như là trước không về cơ bản thì chúng ta có thể nhé về cơ bản là sau khi thị trường mà test lại cái vùng này chưa? test lại vùng này nếu thị trường mà giảm là test lại cái vùng này mà khối lượng thấp không bán ra và có sự xác nhận lớn thì chúng ta cũng có thể xác nhận bùng nổ theo đà nhưng ở đây chúng ta thấy là cái việc lựa chọn cổ phiếu bùng nổ theo đà là một trong những cái à, Dũng nghĩ là một cái lý thuyết rất là quan trọng của chúng ta chẳng hạn như chúng ta lấy là cổ phiếu SSI chẳng hạn thế hiện tại nó đang gặp cái vùng hỗ trợ này chúng ta nhìn đơn giản thôi và bắt đầu chúng ta thấy là ngày mai ngày kia vẫn tạo ra khối lượng lớn và có thể nó sẽ tạo ra cái hồi ở ờ, đâu đây chẳng hạn có thể thôi ạ bởi vì khi mà cái đây là vùng uh, hỗ trợ khá là mạnh đúng không đây hỗ trợ khá mạnh thì cái việc mà nó xuyên thủ và tạo ra khối lượng lớn và có thể uh, đâu đây nó tạo ra một cái gì ạ một cái sóng ngắn nhưng tuy nhiên thì uh, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi Ờ, sát sao kênh của DVD để Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái ờ, cái giải pháp ờ, hàng ngày tại vì bây giờ nói thì nó quá sớm tại vì hiện tại nó vẫn đang xuống giảm và chúng ta chưa thể biết rằng nó có tạo đáy ở đây không nên đợi tiếp tục chúng ta quan sát thêm ạ à. một bạn có chia sẻ nhờ thầy chỉ giúp chỉ số RS trung bình của các cổ phiếu là gì? À, đây là cái chỉ số về nó nói về cái sức mạnh của cổ phiếu chẳng hạn khi mà cổ phiếu đang trong xuống giảm như là DIG như là SSI hoặc là gì ạ à, Napoleon tất cả vích viết thứ thì chúng ta đấy thường thường nó so sánh các cổ phiếu sức mạnh với nhau và nó sẽ đánh giá từ 1 đến 100 à, ờ, với những cổ phiếu nào mạnh nhất thì giả sử như là D à, thường là những cổ phiếu như ri chẳng thế thì cái sức mạnh của nó đang ở mức là cao có thể là 80 90 hoặc là trên 100 gì đó thì, thì những cái cổ phiếu sức mạnh càng lớn thì cái khả năng xác suất cổ phiếu thành công rất cao nên ở đây chúng ta có một nghịch lý là mọi người thích mua cổ phiếu giá rẻ nhưng thực tế là khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta là phải mua cổ phiếu nó có sức mạnh cao nhất vậy cổ phiếu sức mạnh cá cao nhất thì thường nó phải là gì ạ nó phải tăng nó phải tăng chứ không phải nó giảm nên ở đây chúng ta hiểu được hiểu đơn giản là chúng ta cứ trung bình ra xuống là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro ok nếu bạn hiểu bạn à, Trần Thắng hiểu chưa 1782 và hiện tại có một cái phần mềm Dũng nhớ có một cái phần mềm ở Việt Nam có rồi nó có cái chỉ số sức mạnh này tiếp theo À, đây một bạn hỏi là à, dòng tiếp theo có phải nhóm à, dòng tiêu dùng không? Thế thì câu chuyện này rất là thú vị. Ở đây nó là gì ạ? Thường thì khi mà chúng ta nghe các chuyên gia trên thị trường chứng khoán họ có nói rằng là gì? ạ À, tới đây có thể là các ngành à, chúng ta gọi là thị trường có thể hồi phục là các ngành tiêu dùng này là một này hoặc là gì ạ ngành ngành mà chúng ta gọi là phòng thủ thế thì ở đây chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu phòng thủ như là NT2 này à, RI này hoặc là à, chúng ta thế giới di, di động này chúng ta có à, một vài các nhóm cổ phiếu khác chúng ta gọi là phòng thủ thế thì vấn đề ở đây là chúng ta thấy là việc mà cổ phiếu phòng thủ hay là à, chúng ta nghĩ rằng là khi mà lạm phát cao mà chúng ta để chúng ta mua vào thì vẫn chết như thường à, chúng ta thấy rằng thì chúng ta hiểu đơn giản là cổ phiếu nó phải mang tính chất dòng tiền tham gia vào thế nên nhiều cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu mang tính chất rằng là gì ạ à, chúng ta là nhóm ngành tiêu dùng thì thực tế chúng ta đang thấy là rất nhiều cổ phiếu nhóm ngành ngành tiêu dùng hiện tại nó vẫn chưa tích lũy đủ Đấy, có rất nhiều cổ phiếu nhóm ngành tiêu dùng hiện tại nó chưa tích lũy đủ các bạn có thể xem ờ, một vài các cổ phiếu chúng ta thấy rằng là như là thế, uh, thế giới tiêu di động này uh, chúng ta có thể uh, mà liên quan đến à, một vài các cổ phiếu có thể như là thủy sản thì một số cổ phiếu thủy sản nó đang chạy quá cái thời điểm rồi nên chúng ta mua chắc là chắc chắn là chúng ta cũng nhận rủi ro rất là cao nên quan trọng là chúng ta cần phải mua đúng thời điểm chứ không phải là chúng ta cứ thấy tiêu dùng là chúng ta mua vào ok ạ bạn à, Hùng Cường trong phiên bùng nổ theo đà hoặc là tại điểm cân bằng mà cổ phiếu tăng trần rồi thì có nên mua trần không ạ? À? Về cơ bản thì mình vẫn mua trần nhé Về cơ bản mình mua trần Thực ra là nếu mà cổ phiếu mạnh nhất thị trường mà nó bùng nổ theo đà thì mua trần cũng rất là gì ạ? Thường nó sẽ gì ạ? là có độ tăng tin cậy rất là cao Nhưng quan trọng là gì ạ? Quan trọng là chúng ta xác nhận bị sai đấy ạ Tại vì khi bùng nổ theo đà có nhiều cổ phiếu bùng nổ theo đà nó bị sai Bởi vì chúng ta thấy là cái quá trình test cung hoặc là cái quá trình kéo lên để rút bỏ Nên quan trọng là cái việc mà xác nhận nó bao giờ trước đó nó phải có một cái quá trình test cung test kết test cung test cầu khối lượng nhỏ và trước khi xác nhận thì nó phải tạo ra một cái đợt tăng rất là mạnh thì lúc đó mới thành công còn bây giờ chúng ta gọi là khối lượng lớn trần nhưng có sẽ có những trường hợp chúng ta thấy là bị thua lỗ như vừa rồi có HSG nhưng có những trường hợp thì chúng ta thấy là chúng ta có lợi nhuận ngay đó là những cổ phiếu như BSR chẳng hạn thế hoặc là những cổ phiếu như là PVS hoặc là một vài cổ phiếu khác nên ở đây chúng ta quan trọng là cổ phiếu đó mạnh hơn thị trường hay yếu hơn thị trường thôi ạ đúng rồi ở đây là có một cái chỉ báo đó là ở đây ờ, đây là cái phần mềm của nó via thị trường gấu hồi phục dòng nào có thể lợi thế nhất à, à thị trường gấu hồi phục dòng nào có thể lấy nhất chẳng hạn hôm qua Dũng có phân tích cho cái nhóm mà Dũng um, uh, hỗ trợ thì cái việc mà thị trường hồi phục thời điểm này thì chúng ta cũng cần thêm thời gian nha thời điểm này chúng ta cần thêm thời gian sẽ có những cổ phiếu như là cổ phiếu liên quan đến giả sử như là cái cổ phiếu liên quan cái ngành mà chúng ta là là giảm sâu như là hiện tại như AI hay là một số các cổ phiếu bất động sản thì nó có thể hồi phục đôi chút nhưng tuy nhiên thì cái việc mà nó lên bao nhiêu nó giảm đi nó lên bao nhiêu nó giảm về về đáy như vậy thì đấy là những cổ phiếu rất là yếu nó hồi phục nó mang tính là sóng hồi thôi nó mang tính sóng hồi thôi nên quan trọng là chúng ta thấy là đây không phải là thời điểm chúng ta mua bởi vì rõ ràng là giá bất động sản hoặc là giá cổ giá chứng khoán đang đi giảm giảm số rất mạnh nó ảnh hưởng liên quan đến ảnh hưởng rất lớn đến gì ạ các cổ phiếu ngành uh, chứng khoán hoặc là chúng ta thấy là bây giờ ngân hàng nhà nước thì không cho vay đúng không không cho vay lại lạm phát đang gia tăng và chúng ta biết rằng là trái phiếu huy động của rất nhiều các tổ chức bất động sản huy động trái phiếu rất lớn và tới đây bắt buộc phải à, thanh toán cho cho nhà đầu tư nên cái việc mà cái nguồn cung và đặc biệt là nguồn cung bán ra rất là nhiều nên dẫn đến là giá bất động sản đặc biệt là giá bất động sản liên quan đến gì à, ạ bất động sản vừa rồi nó liên quan đến bất động sản như là các uh, uh, phân lô bán nền những cái bất động sản mà chúng ta thấy là họ và tay không bắt giặc ấy, thì đây là một cái những yếu tố nó có thể tác động khá là mạnh nên rõ ràng là không phải bất động sản nào cũng có lợi trong thời điểm điểm này nên về cơ bản thì phần lớn các cổ phiếu bất động sản đều là ảnh hưởng ok cái ngày bùng nổ theo Đà ngày 25 về cơ bản thì cái ngày đấy chưa thất bại nha đây chúng ta gọi là đây là chúng ta là đáy này đây là đáy thấp nhất của nó chúng ta gọi là chưa thất bại nhưng tuy nhiên chúng ta biết rằng là những cổ phiếu nào đã chết chu kỳ mà chúng ta cần phải bán chúng ta vẫn cứ bán đấy ạ về cái, tại vì chúng ta biết là nếu thất bại khi mà nó bị gãy toàn bộ cái kênh này nhưng chúng ta để cho cái việc mà nó bị gãy kênh ấy, thì có lẽ chúng ta bị thua lỗ rất nặng nha bị thua lỗ nặng nên chính vậy thì chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu mà nó đã bùng nổ theo đà mà chúng ta thấy là có những cổ phiếu dẫn sóng thì chúng ta mua nhưng nó vi phạm tại vì đây là quá trình nước sóng nhé tất cả quá trình vi nước sóng nên cái cổ phiếu nào vi phạm hoặc là chúng ta thấy là những yếu tố nó tác động đây là chúng ta gọi là đấy khi bùng nổ theo đà nó vẫn được nhưng rõ ràng là đến cái yếu tố về Ờ, khối lượng ờ, nó không lên được mọi thứ nó đang yếu thì rõ ràng là chúng ta cần phải bán ra chứ không phải là thấy nó chưa bị gãy kênh chúng ta bán ra thì cái này là cái chúng ta lưu ý nhé ờ, cứ bùng nổ theo đà thì không phải là cứ nó chưa thất bại là chúng ta vẫn giữ cổ phiếu mà quan trọng là cổ phiếu chúng ta nó có vi phạm hoặc là yếu tố thị trường nó yếu đi chúng ta bán ra và để chúng ta test lại cái đáy 1150 một vài lần trước khi chúng ta có thể tiếp tục ở đây ờ, một bạn ở đây bạn vui là chính là là thính thì ờ, mua phg mua gom là giàu anh em thế thì không biết là bạn đang đầu tư kiểu gì nhưng bây giờ chúng ta tại vì cái chương trình này thì uh, sẽ có một cái chương trình nói về chu kỳ thị trường thế bây giờ chúng ta thấy là theo các bạn nhé bây giờ chúng ta cứ thử xem là các bạn bạn bạn uh, lưu ý là bây giờ thị trường nhé các bạn nào học về về phân tích cơ bản rồi có thể thị trường này nếu mà nói về phân tích cơ bản thì sóng này tức là cái chu kỳ của ngành nó đang là chu kỳ suy thoái hay là chu kỳ của ngành đang chu kỳ tăng trưởng hello anh chị em có thể comment không ạ tức là bởi đây chúng ta phân tích về cổ phiếu nhá về lặng chúng ta đầu tiên là phân tích về kinh tế vĩ mô tác động đến gì ạ à? kinh tế vĩ mô tác động đến gì ạ à? đến xu hướng của ngành kinh tế vĩ mô tác động xu hướng của ngành vậy kinh tế vĩ mô đang gọi là suy thoái suy thoái đúng không chúng ta gọi là về cấp bạn suy thoái vậy khi suy thoái là cách bất động sản sẽ bị ảnh hưởng bất động sản ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến thép mà ảnh hưởng thép thì giá của gì ạ à? giá cổ phiếu thép nó đã chạy từ chạy từ gì ạ à? từ nó chạy hết một chu kỳ rồi nó đang ở trong lệnh suy thoái vậy đi suy thoái mà tại sao chúng lại gom ở lúc này đấy thế thì vấn đề là do chúng ta không hiểu rõ rằng là cổ phiếu đang suy thoái mà chúng ta lại đi gom ở lúc này thì không biết bao giờ nha chúng ta gọi là không biết bao giờ cổ phiếu mới gì ạ à? mới bắt đầu xuống, xuống tăng vì bây nó đang suy thoái chu kỳ suy thoái mà Đấy. nó có thể nó có thể dừng ở đây và thậm chí nếu giả sử nó ra hai này nó xấu nhất nó về đến 15 thì sao ạ nó xấu nhất về 15 không có cái gì mà không thể nhá đây này chúng ta thấy là chu kỳ trước thì nó tăng rất mạnh đúng không nó tăng rất mạnh và sau đó thì nó xuống một chu kỳ và xấu nhất ở đây chúng ta thấy là xuống rất là thấp này, này. nên không có gì không thể cả nên nếu chúng ta nếu là sử bây chúng ta mua giá khoảng độ giá này tại vì cái cái quá trình suy thoái này nó đã tích lũy chưa cổ phiếu nó phải đến ra đã tích lũy nó mới lên được vậy chúng ta cứ mua mua thì rõ ràng là chúng ta mất tiền đơn giản thế thôi nên nếu mà đầu tư kiểu dạng như này thì chúng ta gọi là không biết là có bao nhiêu tiền nên chúng ta gọi là nói một cách đơn giản đó là gì ạ có thể dễ mà ra đi mà bởi vì chúng ta vẫn theo cách cũ có thể đầu tư theo khoảng độ 3 năm 4 năm thì ok nếu trong trường hợp chúng ta có nhiều vốn đúng không nhiều vốn nhưng thực tế ba bốn năm thì lợi nhuận nó có hơn gửi ngân hàng hay không đấy gửi ngân hàng hay không thì chúng ta phải tính và cái điều này thì rõ ràng là nếu chúng ta anh chị em nếu học VSA thì biết cổ phiếu này khi nào tạo đáy không ạ nếu chúng ta học về VSA chúng ta biết cổ phiếu nào khi nào tạo đáy không ạ chúng ta biết cổ phiếu nào khi nào tạo đáy thì lúc đấy chúng ta mua vào vấn đề đâu ạ đấy chúng ta sẽ biết rằng là khi nào đáy nên chúng ta cứ mua tại vì nhiều cổ phiếu như chúng ta thật thời gian vừa rồi rất nhiều anh chị em mua rất nhiều cổ phiếu nó giảm rất là sâu đấy đây giả như nó mua như này chúng ta cứ thấy nó rẻ chúng ta mua vào thấy nó rẻ mua vào và bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là từ giá 10 nó lên đến 100 nó gấp 10x rồi vậy bây giờ chúng ta thấy rằng là từ 28 nó lên 100 chúng ta gấp 3x đúng không mà nó nếu nó giảm tiếp giảm tiếp thì khi bao giờ nó mới quay trở lại đầu bao giờ nó quay trở lại bờ nên nếu chúng ta vẫn đầu tư theo kiểu cách cũ như vậy thì về cơ bản chúng ta lỗ nó, nó đương nhiên là thậm chí là mất tiền là đương nhiên bởi vì chúng ta chả hiểu gì về chu kỳ thị trường mà thực tế là nó có một cảnh báo là không ai hiểu về chu kỳ thị trường thì tóm lại là tốt nhất không nên đầu tư chứng khoán bởi vì đầu tư là lỗ à câu hỏi thứ hai cổ phiếu hết chu kỳ sao lại không quay về chu kỳ mới chúng ta hiểu đơn giản là chu kỳ kinh tế thế thôi chu kỳ kinh tế thì chúng ta biết rằng là ở Việt Nam chúng ta thấy là có những chu kỳ kinh tế nó kéo dài 5 năm tức là một cái chu kỳ kinh tế nó tăng khoảng 5 năm sau đó nó suy thoái khoảng 2 năm khoảng 3 năm thậm chí nhiều hơn nên chu kỳ mà cổ phiếu cũng tương tự như vậy chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ xem một cái chu kỳ của một cổ phiếu đấy ạ đây chu, chu kỳ một cổ phiếu ngân hàng đi chúng ta nhìn vào một cổ phiếu ngân hàng đây là chu kỳ cổ phiếu ngân hàng rõ ràng là chu kỳ trước chúng ta nhìn thấy đây chu kỳ trước này đấy cái chu kỳ trước của nó là nó tăng từ cái giá này cũng lên đến vị trí này là rất là cao sau đó thì chúng ta biết rằng bao lâu nó mới chuyển ra một chu kỳ mới mất một năm này từ năm 2009 này chúng ta thậm chí là trước năm 2009 năm 2018 nửa năm 2018 19 à, 20 này thậm chí là sang 21 à, đúng không chúng ta gần gần 21 bao nhiêu năm nó mới chuyển chuyển sang chu kỳ mới và sau khi nó bước vào một chu kỳ mới đấy ạ thì nó sẽ nó lại đi xuống á và sau đi xuống có thể nó sẽ tiếp tục giảm sâu để nó tiếp tục quay trở lại Tức là nó sẽ tiếp tục đi đi xuống nữa và chúng ta hiểu đơn giản là nếu cổ phiếu tiếp tục đi xuống chu kỳ này để tiếp tục tạo ra chu kỳ mới tại sao chúng lại mua ở đây? Và nhiều nhà đầu tư cứ thấy nó rẻ mua vào. Cứ thấy nó rẻ mua vào và chúng ta cứ mong rằng là chu kỳ mới làm sao nó phải quay trở lại quá trình tái tích lũy ấy. Nó phải quay trở lại một cuộc quá trình tái tích lũy rất là dài. Chúng ta có thể nhìn thấy cả việc Vietcombank nó cũng tương tự như vậy. Tất cả cổ phiếu nó đều như vậy hết. Nên khi mà cổ phiếu nó đã nó hết chúc chu kỳ nó cần phải khoảng thời gian khá là dài đây là ngắn thì nó phải mất khoảng độ một năm nhiều thì nó mất nhiều năm hơn và đây chúng ta thấy là sau đó thì nó mất rất nhiều năm để nó quay trở lại chu kỳ mới à, sách à sách thì uh, nếu các bạn đọc sách tại vì bây giờ hiện tại nó có rất nhiều sách về chứng khoán các bạn nhá nó có rất nhiều sách về chứng khoán thế thì bây giờ nếu bình thường á, ông Mac Mini ông có nói một câu là trong hàng nghìn cuốn sách ông đọc á, thì ông chỉ đọc khoảng 10 cuốn sách là ông thấy rằng là là là mang lại giá trị rồi thế thì thực tế là chúng ta đọc chúng ta cũng thấy rồi phần lớn sách chứng khoán viết thì thực ra là nó không áp dụng được nên nếu các bạn đầu tiên có thể áp dụng tức là đầu tiên cho nói về tư duy á đó là sách của William O'Neill đó là nghĩ làm giàu của chứng khoán mà trong nó có Happy Life của bên Thái Phạm bạn có xuất bản đấy thế thì đấy là cái cuốn mà Dũng nghĩ là cái cuốn đấy là nó sẽ cho chúng ta một cái tư duy đó là gì ạ trong tư duy đó thì nó nói là một là thị trường chung là quan trọng cực kỳ quan trọng nó, nó liên quan đến quan trọng nhất cái thứ hai là nó liên quan đến gì cổ phiếu bao giờ phải có dòng tiền dòng tiền của tổ chức cái thứ ba là cổ phiếu nó phải cổ phiếu tăng trưởng tức là cổ phiếu tăng trưởng thứ tư nữa là cổ phiếu gì ạ nó phải mang lại nhuận lợi nhuận đột biến mọi thứ nó phải tạo ra sự đột biến về lợi nhuận cái tiếp theo đó là cổ phiếu phải có dòng tiền dòng tiền của các tổ chức thì chúng ta dựa vào phân tích kỹ thuật VSA à, và tiếp theo chúng ta còn thêm là gì ạ nó phải có cái chỉ số RS ở mức cao thế thì đấy là một cái công thức mà chúng ta gọi là ông O'Neill ông đưa ra còn một cái công thức khác của ông người Mac Mini ông đưa ra đó là gì ạ một cổ phiếu đi lên đó, thì đầu tiên chúng ta phải xác định xu hướng cái thứ hai chúng ta cần phải xác định được cái gì ạ liên quan đến gì ạ đó là chất xúc tác tức là những cái yếu tố phải tạo ra sự uh, tăng trưởng của doanh nghiệp cái thứ ba là chúng ta liên quan đến gì ạ sự có dòng tiền tổ chức có tham gia với không cuối cùng nó liên quan đến gì ạ nó liên quan đến đó là điểm mua thời điểm mua thì ở đây có bạn uh, Hồng Vân bạn chia sẻ ở đây đấy là những cuốn sách mà thực sự là gì ạ uh, của Limo tất cả sách Limo của Gọc, O'Neill, Mac Mini thì bạn có thể uh, mua còn những cuốn sách khác thì thực tế là nói thật ra là hiện tại Dũng có gần như tất cả các sách thị trường như khoán uh, đều mua hết tính ra chắc là nó phải đến ờ, vài chục triệu đến trăm triệu tiền sách chứng khoán nhưng thực tế thì có lẽ nó chỉ có một số đầu sách mang lại giá trị chúng ta thôi sách của Liamore này sách của O'Neill các sách của Mac Mini à, và một cái đầu sách đó là phù thủy sàn chứng khoán tức là cái phù thủy à, tất cả các thiên tài chứng khoán các bạn có thể đọc những sách đấy thì nó sẽ giúp chúng ta cải tiến được à, lý do tại sao chúng ta mua hai đầu sách đó bởi vì hai đầu sách đấy nó gồm nó liên quan đến một là gì ạ nó liên quan đến nghĩa là tài chính hành vi đó là tâm lý nhà thị trường yếu tố thứ hai liên quan đến với xu hướng liên quan đến liên quan đến kỹ thuật và kỹ thuật nó chủ yếu là nó tập trung vào quy luật cung cầu tiếp theo nó liên quan đến gì nữa nó liên quan đến à, các yếu tố cơ bản và và ngoài cái khác biệt đó là nó liên quan đến thị trường chung còn các hệ thống khác thì họ không nói về thị trường chung nên để chúng ta thành công trong thị trường chúng ta có bốn cái yếu tố một là gì ạ cơ bản hai là thị trường chung ba là à, hai là là là, là, là kỹ thuật ba là cổ phiếu tác động lên thị trường như nào bốn là chúng ta thấy là chúng ta cần phải có những cái trải nghiệm thị trường thì đấy chiếc ngưu sách này nó sẽ giúp chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn ok anh chị em tiếp tục uh, hỏi đi ạ thì ở đây chúng ta một số bạn đã học rồi thì các bạn sẽ biết ngay là cổ phiếu nó có điểm mua hay chưa thì chúng ta biết ngay à, sách của Soros thì tuyệt vời luôn ạ à, đây đọc sách của Soros nữa thì uh, trong Soros nó có tính phản hồi à, chúng ta đơn giản thôi mình chúng ta sẽ nói về cái cái cái, cái chu kỳ phản hồi à, PVA cũng PVA chính là à, VNA đấy PVA nó là VSA thì hiện tại à, Dũng có một cái tài liệu về VNA nếu bạn nào có gì ạ có mong muốn thì có thể đăng ký vào cái phần à, đăng ký ở phần dưới thì sẽ có tài liệu VNA gửi cho các bạn và đây là cái chương trình mà Dũng đã soạn thảo nó hay hơn rất nhiều trong cuốn sách mà các bạn được đọc nên các bạn có thể đây là cuốn sách mà Dũng nghĩ rằng là nếu các bạn là nghiên cứu về phân tích kỹ thuật VSA thì các bạn thấy rằng đây là một phương pháp mà tất cả những thiên tài đầu tư chứng khoán họ dùng không có thiên tài đầu tư chứng khoán nào không dùng cái phương pháp này nên chúng ta thấy từ Mark Mini, William Neal, uh, ờ, Lee Moore, Wick Orb và nhiều nhiều thứ khác à, một bạn có hỏi là một cái cổ phiếu đây là cổ phiếu gì ạ MHC có mua để nhận cổ tức được hay không MHMC Thế khi mà các bạn mua nhận cổ tức thì các bạn cần phải lưu ý như sau ạ. Chẳng hạn ở đây chúng ta hiểu đơn giản này này. Nếu cổ phiếu của bạn giả sử bạn nhận được 10% cổ tức ở đây ạ. Bạn nhận 10% cổ tức ở đây thì trong trường hợp cổ phiếu mà nó đang đi giảm xuống thì chúng ta nghĩ thế nào ạ? Hello anh em. Tức là bây giờ chúng ta đang nhìn thấy là cái cổ phiếu mà đang về cơ bản là cổ phiếu này đang đây là cái đỉnh rất lớn. Mà cái đỉnh này là lớn nó không vượt qua và cái đỉnh này nó không vượt qua nữa thì khả năng cổ phiếu này tiếp tục giảm tiếp. Vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu này nếu chúng ta mua cổ phiếu này thì giả sử cổ phiếu này cho chúng ta cứ là 30% cổ tức thì chúng ta được 3 giá. Vậy nếu chúng ta được 3 giá thì rõ ràng là chúng ta thấy là cổ phiếu này có thể rẻ giảm về 20 là chúng ta lỗ lòi ra. Chúng ta bị lỗ rất là nặng. Đấy, lỗ rất nặng. Nên ở đây chúng ta thấy là các bạn có hiểu không ạ? Nếu các bạn hiểu cái này cái này cho comment số 1 cái ạ. Tức là nếu cổ phiếu này nó đang xuống giảm mà bạn mua để nhận cổ tức thì bạn sẽ thua lỗ rất nặng. Giống như cổ phiếu SSI này này nếu chúng ta mua mà chúng ta nhận quyền mà cổ phiếu này quyền của nó 15 nhưng khi mà cổ phiếu chúng ta mua và sau khi về quyền nó về thì nó có thể về đến 10 thậm chí là uh, dưới dưới 10 thì chúng ta lỗ rất nặng nên trong một xu hướng giảm này thì tốt nhất bạn bao đừng có nhận cổ tức nha trong một xu hướng giảm thì thường là có cổ tức là cổ phiếu giảm mạnh cứ càng có cổ phiếu cổ tức thì cổ phiếu giảm mạnh bởi vì người ta không thích nhận cổ tức bao bạn hiểu điều này comment đấy bao tức là khi mà cứ có cổ tức là gì ạ nó sẽ giảm nên chúng ta lưu ý nhá à, đăng ký sách à bạn à, đăng ký qua à, có đường link mới đấy cái đường link ở trong à, email là chắc chắn đợt này tại vì à, trước khi có nhiều cái các bạn vào quá thì nó không đủ tải bây giờ chúng ta đăng ký ở phần à, à email thì bạn sẽ sẽ nhận được nhé à, một bạn có hỏi là à, thất bại của mình à, thực tế trong đầu tư chứng khoán thì nó có một cái điều là các bạn có thể comment một cái từ khóa rất quan trọng là cái điều này 99% là nhà đầu tư bị thất bại trên thị trường chứng khoán nên ở đây, ở đây chúng ta cũng thấy là ai mua đầu tư chứng khoán cũng thất bại nhưng thất bại nhiều hay ít thôi đơn giản thôi thất bại nhiều hay ít thôi ạ thế thì ở đây câu chuyện ở đây mình có, có một câu chuyện truyền cảm hứng cho quý vị các bạn <clears throat> thì ở đây thứ nhất là cái năm 2010 á là thực ra trước đây mình đã tham gia từ năm 2009 rồi thì năm 2009 mình đầu tư thì mình thấy rằng là mình chỉ ở doanh nghiệp tức là có rất nhiều bạn ở đây mình nghĩ là cũng giống mình thôi tức là khi bạn ở doanh nghiệp thì bạn uh, có thể mua cổ phiếu và bạn không theo dõi được khi mà không theo dõi được thì dẫn đến là gì à, cổ phiếu bị thua lỗ và sau đó thì bạn thấy là giữa cái lợi nhuận của bạn được và cái thu lỗ tức là cái cái cái mà bạn làm doanh nghiệp được bao nhiêu lương ạ trong cái việc mà bị thu lỗ thì lỗ nặng và lúc dũng, lúc đó là dũng quyết định là rời khỏi công ty từ sau khi rời khỏi công ty bởi vì mình cứ mua là lỗ luôn thì lúc đó thì nó có một cái điều đó là đầu đó mình đọc cái cuốn sách là làm giàu qua chứng khoán của Gil Monell thì những năm đó thì không áp dụng được tại vì hồi đấy nó chỉ có mỗi Vinamilk là những cổ phiếu tăng trưởng thôi còn đa phần nó cổ phiếu không áp dụng được nên chính vì vậy thì mình bắt đầu có một cái từ khóa đó là đầu tư theo dòng tiền cái từ khóa đầu tư cho đồng tiền là một từ khóa rất là quan trọng thì lúc đó năm 2010 ấy, thì tất cả cổ phiếu penny chất lượng thấp là nó chạy nó tăng rất mạnh thì mới mình đầu tư à, mình sẽ nói thật nhanh ạ mình đầu tư thì quá trình mình đầu tư thì mình là mình lãi rất là nhiều và bản thân là trong công ty chứng khoán thì phần là lớn mọi người đang bị lỗ và trong khi đó chỉ có mỗi mình là thành công thôi thì bắt đầu hồi đấy là mới đầu tư nên cũng gì ạ à, chia sẻ trên uh, Facebook chia sẻ trên mạng xã hội nên nhiều người biết đến và đặc biệt là công ty nhiều người ủy thác thì trong quá trình mà cứ đầu tư thành công nhiều người ủy thác và sau đó mình, mình dẫn đến là mình mình thất bại đó là khi mà thị trường nó giảm và gần như cổ phiếu của mình nó không bán được và mình ngoài cái vấn đề nhận ủy thác mình thu lỗ rất nặng và thứ hai là mình âm toàn bộ tài sản và gần như là là phải bán nha bán tất cả mọi thứ ra và thậm chí là không không trả lại được cái câu chuyện đây là câu chuyện có lẽ là nhiều bạn cũng biết được cái câu chuyện đó là gì ạ thực tế là khi mà chúng ta bị thua lỗ là chúng ta sẽ thấy là rất là khó chịu và thậm chí là chúng ta nghĩ đến những cái tiêu cực xảy ra nhưng có một điều ở câu chuyện ở đây đó là Dũng biết ơn cuối cuốn sách là chết về chứng khoán của Lý Hiểu Mau về Dũng học được ba bài học ở đó đó là ông Lý Hiểu Mau ông ba lần ông thất bại cái bài học đầu tiên là gì ạ ông nghe môi giới bao nhiêu bạn là nghe môi giới xong cuối cùng thì thất bại thì comment số 1 cả tức là ông nghe môi giới cuối cùng mất thất bại tức là trong quá trình đầu tư thì nghe môi giới thế là cuối cùng là ông không hiểu về cái sự vận động của như nào về thị trường ông không có kiến thức nên ông nghe thế là ông bị thất bại và đó là cái bài học đắt giá nhất của nhà đầu tư à, lý do vì sao vậy bởi vì thứ nhất là cái nhà môi giới dù là họ có giỏi đến mấy thì họ cũng gì ạ cùng là cái hệ thống tư duy khác nhau nên cái khả năng thất bại rất cao dù là bạn có giỏi nhá cái ông đấy có giỏi đến mấy thì cái tư duy hệ thống tư duy khác nhau niềm tin khác nhau nên chúng ta sẽ thấy là cái thất bại là đường đương nhiên dù là ở góc độ nào đó mình mình ví dụ là cái bạn môi giới rất giỏi đi thế nên cái quan trọng là nếu chúng ta không có kiến thức nền tảng không nắm được tư duy thì bạn là điều đương nhiên nhưng ở đây à, cái sự môi giới thì à, dũng làm môi giới chứng khoán ở hồ chí minh cũng khá là hơn 10 năm Dũng hiểu đơn giản là à, cái số lượng nhà đầu tư môi giới thành công không nhiều đâu nó chỉ khoảng khoảng 3 đến 5 phần trăm nữa khoảng 3 phần trăm là nhiều nên nếu mà chúng ta lại tiếp tục nghe phím hàng mà chúng ta không có kiến thức thì rõ ràng chúng nó đốt tiền là được đương nhiên đấy là cái điều đầu tiên thì lúc đó thì mình cũng có giai đoạn mình cũng gì ạ à? mình vì cái có quan trọng đầu tiên là những cái quan trọng thứ hai là gì ạ à? mình bị mình học được cái điều đó là gì ạ à? đó là gì ạ ông sau khi thất bại thì ông quay trở lại ông dành 6 tháng để nghiên cứu 6 tháng để nghiên cứu thì mình cũng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và mình biết rằng là trong mỗi trụ cười thị trường nó có đều có siêu cổ phiếu các bạn hiểu đơn giản thị trường nó đang giảm mạnh này nó đều có siêu cổ phiếu nên bạn cần phải rút ra bạn thời, dành thời gian có thể 3 tháng có thể 6 tháng để nghiên cứu những cổ phiếu mạnh nhất những siêu cổ phiếu có thể tác động thị trường trong thời gian tới thì cái câu chuyện là lúc đó mình uh, tập trung vào cái vùng đáy thị trường mình chỉ tập trung vào vùng đáy thị trường thôi và trong cuốn sách Can Slim thì ông có nói là bùng nổ theo đà và mình áp dụng cái phương pháp bùng nổ theo đà để bắt đầu vay một lãi ngày lãi ngày 250 triệu của một cái, cái anh bạn và bắt đầu đầu tư quay trở lại như có lẽ kể chuyện nó rất là dài tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ để đầu tư thành công thì nó có rất nhiều cái trải nghiệm khác nhau tuy nhiên thì trong mỗi quá trình mình học thì mình sẽ đọc à, mình học này mình chịu trải nghiệm mình in toàn bộ những cái đầu tiên là có một cái trải nghiệm này các bạn cần lưu ý là các bạn in tất cả những cái cổ phiếu mà thành công trên thị trường mỗi một năm nó đều có những cổ phiếu thành công bạn in hết ra và học từ những cái trải nghiệm từ cổ phiếu đó từ cơ bản từ kỹ thuật đấy cái điều gì đầu tiên bạn in những cái cổ phiếu thất bại mà bạn đã mua vào và và bạn tìm ra lý do bạn thất bại và kết hợp hai cái đó thì mình đã tìm ra một cái hệ thống phương pháp đầu tư riêng của mình nhưng sau đó mình đọc từ uh, những cái cuốn sách của Wigorg sau này thì mình thấy rằng là rất nhiều các lý thuyết của Wigorg tức là nhiều lý thuyết mà của cuốn sách sau này của của VSA nó lại trùng với lý thuyết của mình nên mình có niềm tin tuyệt đối vào vào VSA và mình nghiên cứu sâu về VSA và sau có nghiên cứu sâu VSA thì mình thấy rằng là nếu thực sự anh chị em hiểu VSA đầu nhưng phía sâu thì đầu tư là thắng mua là thắng chứ không phải mang tính chất vì chúng ta hiểu mua là thắng nên một bạn có hỏi là gì ạ làm sao để có kỷ luật đúng không ạ một bạn có hỏi ở đây có làm sao có lẽ là làm sao kỷ luật thì để kỷ luật bạn phải hiểu về nguyên lý hoạt động của nó nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta không hiểu được nguyên lý hoạt động của cổ phiếu thì chúng ta không kỷ luật được các bạn nhớ nhá nếu chúng ta không hiểu về nguyên lý của nó thì chúng ta không kỷ luật được đơn giản thế này đấy thì, thì chúng ta hiểu đơn giản là thế thì uh, hôm nay không có nhiều thời gian để chia sẻ các bạn nhưng tuy nhiên các bạn hiểu đơn giản đó là gì trải qua quá trình thì thực tế là trong giai đoạn đầu á, thì mình đầu tư mình có một cái trải nghiệm như này này tức là mỗi một lần đầu tư thì mình có kiếm lợi nhuận nhưng khi thị trường tạo đỉnh điều chỉnh thì mình lại mất hết Rồi sau đó mình nhìn thấy một cái điều đó là gì ạ ở giai đoạn đầu thì mình đầu tư số tiền rất là ít sau đó lên đến đỉnh thì mình margin mình đầu tư nhiều nên dẫn đến là mình gì ạ mình mất tiền bởi vì lần gặp đỉnh nó giảm có thể là bình thường ở đáy thì mình lên được 20 phần trăm nhưng đỉnh nó chỉ giảm khoảng 5 6 phần trăm là mình đã bị thua lỗ rồi không biết là ai đã từng như vậy thì có thể comment số 5 được không ạ tức là khi mà chúng ta mua ở đáy chúng ta mua rất là ít nhưng sau đó chúng ta gì ạ ở đỉnh nó mua nhiều hơn nên một lần nó rơi là chúng ta mất hết rồi nên qua trong quá trình mà trải nghiệm như vậy thì mình cứ học từ những cái trải nghiệm của mình mỗi một năm mình tìm những cổ phiếu siêu cổ phiếu mình lại phân tích của nó phân tích được cơ bản phân tích được kỹ thuật mình lại rút ra bài học sau đó mình lại tìm ra những cái cổ phiếu mình thất bại và cuối cùng mình có một phương pháp của mình và sau này mình củng cố thêm phương pháp của O'Neill, của Mac Mini, của Wickoff, của tất cả các sách nữa thì mình thấy rằng là mình đã tạo ra cho mình một hệ thống của riêng mình đấy là cách thức mà mình mình đầu tư nếu các bạn muốn thành công thì các bạn làm như này chắc chắn thành công nếu bạn làm theo cái cách của Dũng thì chắc chắn bạn thành công không bao giờ có thể thất bại được nếu làm theo đúng cái phương pháp này hello bao nhiêu bạn tin điều này comment số 10 ạ chỉ làm theo đúng cái cách này thôi thì chắc chắn thành công nên ở đây chúng ta sẽ đơn giản Dũng sẽ ví dụ cho các bạn hiểu đơn giản một cái câu chuyện này Dũng sẽ phân tích vào buổi sau chẳng hạn chúng ta đang nói về câu chuyện ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện ở đây ờ, cái, cái câu chuyện ở đây chúng ta sẽ nói về câu chuyện đó là liên quan đến gì ạ thị trường nó liên quan đến gì ạ? kinh tế vĩ mô đúng không từ kinh tế vĩ mô nó tác động lên cái xu hướng của cổ phiếu vậy khi mà kinh tế vĩ mô nó tác động khi xu hướng cổ phiếu thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào kinh tế vĩ mô nó tác động với cổ phiếu trong chu kỳ giảm như nào chẳng hạn bây kinh tế vĩ mô lạm phát gia tăng đúng không lạm phát gia tăng giá dầu đang mức cao thì chúng ta có hai cái yếu tố một là giá dầu đang mức cao nên cái việc mà chúng ta chi phí vận chuyển nó đang mức cao chi phí vận chuyển đang mức cao thứ hai lạm phát đang cao nên giá ngân hàng đang gì à, bắt đầu phải tăng lãi suất nên chi phí lãi vay cũng ở mức cao thứ ra là lạm phát ở mức cao nên cái việc mà đầu tư để mở rộng chắc chắn là cái biên độ lợi nhuận nó thấp nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó bị ảnh hưởng đến một số ngành nhưng quan trọng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là những cái ngành mà nó tăng mạnh rồi như là ngành chứng khoán ngành gì à, bất động sản ngành gì à, ngành uh, ngân hàng nó tăng mạnh rồi bởi vì nó được hưởng về nó được hưởng cái gì ạ nó được hưởng cái cái cái cái cái ờ, giá tiền rẻ ở khi mà chúng ta thấy chính phủ bơm tiền khi mà chúng ta lấy người dân đang gì ạ không biết làm gì nên đầu tư vào chứng khoán nhưng tại thời điểm đó thì giá trị thực của giá trị thực của ngân hàng giá trị thực của chứng khoán giá trị thực của bất sản nó không phải như vậy nên khi nó tạo đỉnh thì nó bắt đầu gì ạ nó hết chu kỳ khi nó hết chu kỳ thì nó lại gặp một cái gì ạ một cái xu hướng đó là lạm phát nó gặp một xu hướng đó là gì ạ chu kỳ giảm xu hướng lạm phát này xu hướng về gì ạ bất động sản nó liên quan không cho vay nữa nó không cho vay nữa đúng không không ai cho vay cả cái thứ hai là trái phiếu thì bây giờ nhà nước thì đưa ra một cái là các ông nào là phát hành trái phiếu nó quá là gì ạ nó quá là kiểu như là vô trách nhiệm ờ, không tài sản đảm bảo đúng không không có gì để đảm bảo cả có một ờ, có những doanh nghiệp có một ờ, có 500 triệu thôi ạ có 500 tỷ thôi nhưng lại gì ạ phát hành đến 5 tỷ 5.000 tỷ cũng ạ 500 có 55 tỷ mà lại phát hành đến 5.000 tỷ chúng ta thấy là khủng khiếp không ạ nên làm sao mà chúng ta gọi là đảm bảo được cái số số phát hành đòn bẩy quá lớn thứ hai là các tổ chức mà phát hành họ không bảo lãnh tức là tổ chức phát hành thì họ chỉ có cách họ phát lãnh họ hưởng cái cái cái phí thôi phí thôi nhưng họ không bảo lãnh cho là nếu mà không may cái trái phiếu đó nó gì ạ nó rủi ro thì dẫn đến là chúng ta họ phải đền tiền nhưng họ không bảo lãnh chúng ta cái thứ ba nữa là cái cái tổ cái cái doanh nghiệp phát hành đấy thì nó lại không có gì ạ có tín nhiệm trên thị trường nó không tung tín nhiệm tức là cái việc mà nó vay thậm chí là chúng ta nhìn thấy nhiều doanh nghiệp vay nó thậm chí là không trả nợ nợ và nó lại tiếp tục phát hành cái khác là nó tiếp tục cái phát hành khác và cuối cùng nữa là chúng ta thấy là có nhiều doanh nghiệp chúng ta nhìn có thể các bạn không đọc thôi nó dùng tiền của cái phát hành nó lại đi đầu tư với khác nên nó gọi là nó gọi là không đảm bảo rủi ro nên tất cả cái yếu tố đấy cộng với chu kỳ là đỉnh nó giảm thôi thế nhưng vấn đề là ngoài kia thì có quá nhiều người bảo chúng ta là mua cổ phiếu vì giá rẻ mà mua cổ phiếu đi vì giá nó rẻ và mua cổ phiếu đi vì à, cổ phiếu này lên 200 bởi mua cổ phiếu đi vì à, đội A đội B đội đánh thì nếu chúng ta nói về về tư duy nếu mà nói về tư duy các bạn có thể comment cái điều này đúng không ạ tức là bây giờ chúng ta đang nắm rõ được cái điều này rồi chúng ta thấy 10 mươi rồi bây giờ chúng ta bảo tư duy kiểu gì ạ chúng ta bảo tư duy về kinh tế vĩ mô tư duy vào giá cổ phiếu bất động sản trong 10 năm nay nó đều tăng nhưng rõ ràng nó đang xuống tăng rõ ràng 120 nó giảm xuống bây giờ nó chỉ còn 40 còn 30 thôi rõ ràng chúng ta nó bị thua lỗ và còn phải mới mất bao nhiêu năm thậm chí nó không bao giờ lên trở lại thậm chí nó có những doanh nghiệp nó bị phá sản bây chúng ta bảo tư duy kiểu gì đấy đấy là câu chuyện ở đây chúng ta nhìn về một cái doanh nghiệp đang xuống đi xuống hoặc chúng ta có thể nhìn về cái doanh nghiệp khác chúng ta gọi là chu kỳ á chu kỳ thứ hai là gì ạ về về chứng khoán chúng ta sẽ nói về chứng khoán này chứng khoán thì bây giờ tự doanh đang bị thua lỗ gì ạ tràn lan đúng không ạ ông nào tự doanh là là là lỗ cái thứ hai là phí giao dịch nó giảm đáng kể bởi vì không có thời gian để quay vòng cái thứ ba là gì ạ nó liên quan đến gì ạ đó là phí giao dịch giảm margin giảm tiếp theo đó là gì ạ nó liên quan đến là vừa rồi các ông tăng vốn lên quá nhiều rồi phải tăng vốn lên quá nhiều rồi thì tất cả bốn yếu tố đó mà làm sao về cổ phiếu chứng khoán nó lên được nhưng ở ngoài kia thì rõ ràng là nếu các bạn vào một giúp giúp nào điện giúp nào điện đây là cổ phiếu mô hình vai đầu vai này vai đầu vai nó là mô hình điển hình trong một xu hướng giảm nhưng người ta vẫn bảo chúng ta mua vào người ta vẫn bảo chúng ta mua vào người ta vẫn bảo chúng ta mua vào bởi vì đây là mô hình giảm kinh điển rồi mà người ta cứ bảo chúng ta mua vào thì rõ ràng chúng ta bị thua lỗ là nó là do chúng ta thiếu hiểu biết không phải là do gì ạ đây chúng ta cứ đổ lỗi cho là cờ bạc nhưng thực ra là sự thiếu hiểu biết và cái thứ hai là chúng ta muốn lòng tham của chúng ta rất là cao bây chúng ta nói về tích cực đi đúng không tích cực bây giờ chúng ta nhìn vào cái gì ạ bây giờ không biết là chúng ta nhìn về tích cực gì ạ vậy về lạm phát thì chúng ta đang nếu mà lạm phát thì bây giờ những cái ngành nào liên quan đến xuất khẩu lạm phát thì chúng ta thấy là cổ phiếu được hưởng lợi đúng không hello các bạn thấy đồng ý không ạ những cái ngành nào mang tính chất xuất khẩu lạm phát thì nó hưởng lợi đây nào t 0 này ạ à. các bạn nhìn thấy một đồng chí t 0 này à, đang định giết nhau đúng không ạ đấy các bạn thấy không ạ các bạn vào cái zoom này là nó sẽ gì ạ à? nó sẽ làm thịt bạn làm gì ạ à? tất cả nếu bạn nhìn vào một xu hướng như này thì t 4 thì là các bạn nhìn sao ạ? Đây, các bạn nhìn thấy là nếu thị trường như SSI các bạn dùng T0 thì làm sao? T1 là phái sinh còn chả ăn được thì làm sao? Nên ở đây nhá, ở đây không phải là nơi kiếm ăn nên anh chị em lưu ý nhá, đây không phải nơi kiếm ăn nên chúng ta sẽ gì ạ? Gặp bạn này là nên chúng ta sẽ rời đi. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta thấy là tất cả cái việc mà chúng ta thấy kiếm ăn trên cái mồ hôi công sức của nhà đầu tư đó là cái việc mà chúng ta thấy thị trường người ta vẫn làm như vậy. Thị trường nó vẫn làm như vậy đó là người ta dùng gì ạ à? dùng cái sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để họ kiếm mồ hôi công sức đó là những cổ phiếu mà chúng ta thấy vừa rồi họ tạo ra sóng đơn giản thôi ạ à. đơn giản tạo sóng đơn giản thôi ạ à. đó là họ tích lũy họ mua cổ phiếu ở giá rẻ sau đó họ sử dụng margin của các nhà đầu tư chứng khoán à, họ sử dụng công margin của các công ty chứng khoán tiếp theo họ sử dụng truyền thông họ đưa chúng ta vào giúp kín giúp mở như các bạn vừa rồi á đưa chúng ta vào giúp kín sau đó chúng ta họ sẽ hô hào nếu chúng ta là những người mà không dám mua vào thì họ bảo chúng ta là đồ nhát chết hoặc là chú bảo chúng ta là loại gì loại nọ không biết mua nên cuối cùng là gì ạ nhiều người nhà đầu tư sập bẫy ờ, đầu tư 5 6 tỷ 8 9 tỷ cuối cùng là đến vừa rồi là hết sạch bởi vì chúng ta đã làm từ thiện cho cái nhóm ờ, cơ hội như vậy Dũng nói cái điều này có phải là tại vì Dũng đã bị phá sản như vậy thì các bạn cứ hiểu đơn giản nó là gì vậy bây chúng ta quay trở lại quay trở lại nếu chúng ta nói về cái tích cực thì rõ ràng là nó liên quan đến gì ạ các ngành liên quan đến gì ạ liên quan đến đến gì ạ liên quan đến phòng thủ đơn giản thôi ạ phòng thủ thì đồ mà hôm có gì ạ điện là phòng thủ điện thì vừa rồi chúng ta thấy có ri và tnt 2 nhưng thời điểm mua nó là quan trọng thời điểm mua quan trọng chứ không phải chúng ta mua vào là chúng ta tính đòn thứ hai là liên quan đến gì ạ thực phẩm ăn uống liên quan điện nước nhưng thực tế là nếu chúng ta nhìn vào thì rõ ràng là cái cổ phiếu này nó chưa tích lũy Tức hiện tại nó chưa tích lũy đủ mà chúng ta mua vào. Hôm nay Dũng không nói, không phân tích từng nhóm cổ phiếu đó nhưng rõ ràng trong một loạt các cổ phiếu mà chúng ta cứ theo các chuyên gia và nó là phòng thủ, nó là cổ phiếu tích lũy chúng ta mua chúng ta vẫn dính đòn như thường. Và cuối cùng chúng ta không hiểu tại sao cứ mua là chết, mua là chết. Đúng không? Và chúng ta thấy là cứ mua phòng thủ, giả sử Dũng lấy một cái cổ phiếu cho chúng ta biết rằng là chúng ta lấy một cổ phiếu nước đi. Chúng ta sẽ nhìn ạ. BWE đúng không? À B chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu điện nước đi ạ nhìn là biết ngay nên cứ đừng có nói rằng là cổ phiếu nước này ạ thì rõ ràng ở đây chúng ta nhìn đấy đây ở đây này cổ phiếu nó giảm mạnh thì làm sao có xu hướng được hiện tại chưa cái xu hướng này còn lâu nó mới lên được nên nếu cứ tưởng tưởng là cổ phiếu này là gì ạ được hưởng lợi thì hiện tại là nếu có mua là có thể bị dính đòn như thường nên chúng ta thấy là không phải cứ nói là điện nước chúng ta mua vào là chúng ta thành công đâu ạ hay là chúng ta nhìn thấy là gì ạ Rõ ràng giá dầu đang mức cao Còn tiếp tục neo ở mức cao và tiếp tục đi lên hay không chúng ta cần phải thời gian Đấy, Thì bởi vì bây nó mới hồi thôi còn thời gian Và chúng ta biết rằng là giá dầu thì kinh tế Trung Quốc nó hồi phục thì khả năng kệ giá dầu lại tiếp tục neo ở mức cao nhưng để mua được thì các bạn biết rằng là rõ ràng theo cái cách thức mà Dũng chia sẻ ở đây thì chúng ta cần phải thời gian thời điểm mua chứ không phải là chúng ta cứ mua nên ở đây chúng ta thấy là trong phân tích cơ bản nó bất lợi đâu là là chúng ta thấy là cổ phiếu gì ạ phòng thủ tốt chúng ta nhảy vào mua xong cuối cùng là chúng ta dính đòn hoặc là chúng ta trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là cổ phiếu này kỹ thuật tốt nhưng rõ ràng nó đang ở trong xu hướng giảm mà chúng ta thấy là một vài các chỉ báo nó bó cung mà chúng ta mua vào là chúng ta bị dính đòn nên chúng ta phải kết hợp ba yếu tố kỹ thuật cơ bản và cổ phiếu đó phản ứng như thế nào với thị trường nên ở đây chúng bạn sẽ thấy rằng là để phân tích một cổ phiếu nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu ạ nó cần phải gì ạ? có những cái gì ạ? kiến thức nên các bạn đọc cuốn sách của Mac Mini này gì ạ? của Guionel của VSA tài liệu như vậy thì các bạn hiểu rõ khi mà Dũng chia sẻ nó đều có gì ạ nó đều cấp độ cao các bạn đang ngồi ở đây tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Quang Dũng DVD thì thường là các bạn đang ở mức nhận thức cao nhất bởi vì các bạn đang học ở mức độ why tức là tại sao còn bây giờ hướng dẫn các bạn làm như thế nào thì phần lớn chúng ta đang đang được nghe những video làm thế nào để mua cái nọ làm thế nào mua cái kia thì phần lớn chúng ta để cho bạn bao nhiêu bạn đã thấy điều này comment số 1 đúng không ạ tức là phần lớn chúng ta bảo mua cổ phiếu này mua cổ phiếu kia đi nhưng làm thế nào như vậy thì phần lớn chúng ta mua sau đó chúng ta bị thất bại trừ xu hướng đi lên thì ai cũng thành công tại vì chúng ta không hiểu bản chất của nó nên thất bại là đương nhiên có thể xảy ra ok chúng ta sẽ đến ạ thầy có thể chia sẻ thêm về dòng tiền kinh tế vĩ mô và các kênh đầu tư vàng cổ phiếu bất động sản trái phiếu sản xuất kinh doanh và hiện dòng tiền sẽ chảy vào đâu ở cái này thì Dũng vừa chia sẻ rồi ạ về cơ bản thì rõ ràng là nếu mà nói về vàng nhé vàng chẳng hạn thế thì ờ, về cơ bản thì mình cũng theo dõi về vàng thì mình thấy là vàng chưa chưa lên được đấy có một số các chuyên gia hàng đầu về vàng như họ nói là vàng lên thì thực sự là mình thấy là vàng chưa lên được nó chắc là nó phải cần thời gian thế thì khi mà nhìn thấy vàng chưa lên được thì rõ ràng là giữa cái kinh tế vĩ mô ở trên thế giới và vàng nó vẫn chưa rõ ràng trừ khi mà kinh tế thực sự nó mang bước vào suy thoái thực sự đó, thì lúc đó có thể vàng nó bước vào chu kỳ lên nhưng rõ ràng hiện tại chúng ta thấy là cái sự suy thoái thực sự nó vẫn chưa diễn ra một cách gì ạ rõ nét nên rõ ràng là và giá vàng hôm nào chúng ta sẽ có một cái cái cái cái biểu đồ giá vàng à, cái yếu tố thứ hai chúng ta thấy là cái cổ phiếu của nhóm à, dòng cổ phiếu ở à, Mỹ thì khả năng bị suy thoái rồi chứng khoán Mỹ có thể bước vào chu, chu kỳ suy thoái khá cao bởi vì chúng ta lạm phát ở Mỹ cũng đang mức cao và đặc biệt là thời gian vừa rồi thì các cổ phiếu công nghệ ở Mỹ nó tăng trưởng khá nóng nên dẫn đến là cái việc hết chu kỳ nó phải giảm thôi đấy đương nhiên ạ quan trọng là với chúng ta quay trở lại về, về bất động sản thì chúng ta hiểu đơn giản là bất động sản nó hết chu kỳ chúng ta nhìn vào một cái cổ phiếu bất động sản hết chu kỳ đấy ạ chúng ta thấy là nó không giống như chúng ta nghĩ đâu ạ một cổ phiếu bất động sản như DG đi ạ thì những cái chu kỳ trước của nó nó cũng giống như hệt chúng ta nhớ là năm 2009 à, đây cái cổ phiếu này cứ mua là trần mua là trần sau đó nó giảm rất là mạnh hoặc là nếu bạn nào có thể xem quan sát mấy cái cổ phiếu chu kỳ ở đây đó là FPT đấy chúng ta nhìn thấy FPT đi ạ chu kỳ cổ phiếu FPT nó rất là rõ chúng ta có thể quan sát một chu kỳ của FPT năm 2000 à, đầu tiên chúng ta lấy một chu kỳ rất lớn đấy đây là chu kỳ của FPT ở năm 2000 uh, à, trước đó chúng ta thấy là năm 2006 nó lên rất mạnh và sau đó nó rơi và chúng ta thấy là nó rơi đến là FPT là cổ phiếu công nghệ tốt lắm mà tốt cực kỳ luôn tốt mà nó còn rơi kiểu này cơ mà chúng ta nhìn đúng không ạ tôi rơi kiểu này cơ đấy công nghệ đấy cổ phiếu tốt đấy. sau đó lại bước vào chu kỳ tăng đây chu kỳ tăng và sau khi bước vào chu kỳ tăng nó lại giảm tiếp và tiếp tục nó lại bước vào chu kỳ tăng nó lại giảm tiếp ạ và tiếp tục chúng ta thấy không ạ chu kỳ tăng lại giảm tiếp và đến bây giờ là cái chu kỳ tăng mạnh nhất của nó nó đều như thế hết mà nên chúng ta cứ mua được theo kiểu sóng sánh kiểu gì ạ nên nó cứ hết chu kỳ là nó giảm đây chu kỳ của nó tăng lại đã giảm tiếp ạ vậy bạn mua theo kiểu gì bạn cứ mua theo kiểu như là bảo em đầu tư dài hạn ấy. thế thì đây, đây cách mà có thể tư vấn cho các bạn một cách đơn giản nhất đó là gì ạ các bạn sẽ có thể mua một cái cổ phiếu bây chúng ta sẽ mua gì ạ đợi cho một khoảng thời gian nữa đây dũng sẽ phân tích cho chúng ta một cách đơn giản khoảng độ ờ, một thời gian nữa có thể một đến hai tháng nữa các cổ phiếu về dòng ờ, chứng khoán hoặc dòng ngân hàng tại vì hai cổ phiếu này nó sẽ nó nó theo một chu kỳ kinh tế khá là mạnh thì lúc đó các bạn chỉ theo cái phân tích kỹ thuật của Dũng đó là VSA các bạn mua vào đấy và các bạn giữ đến khoảng hai ba năm kiểu gì bạn lại ba bạn hiểu điều này có thể comment số 3 đúng không ạ tức là hai cổ phiếu về ngành ngân hàng á và ngành gì ạ à? ngành uh, cổ phiếu là hai cổ phiếu nó gì ạ à? nó theo chu kỳ của gì ạ à? của kinh tế khá là mạnh nên khi mà chu kỳ kinh tế đi lên thì đặc biệt là nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán nó tăng rất là mạnh nên lúc đó chúng ta chỉ đợi và mua theo dài hạn thôi còn bây giờ bạn mua cổ phiếu hòa phát hoặc là mua một vài các cổ phiếu khác thì thực sự là chúng ta không thể nói rõ chu kỳ tại vì ngành sản xuất nhiều lúc là nó vào một cái giai đoạn suy thoái thì có thể nó bị giảm rất là sâu chúng ta nhìn thấy là gì ạ rõ ràng là VIX chẳng hạn đến năm 2017 VIX tăng rất mạnh và đến bây giờ nó nằm cả một giai đoạn rất là dài cổ phiếu VIX vẫn nằm nằm im và chúng ta thấy là nếu chúng ta đầu tư như vậy thì chúng ta thấy là nó mệt không ạ nếu mà rõ ràng so với chứng khoán thì chúng ta thấy là nó hơn rất nhiều đúng không bây giờ chúng ta nhìn vích này đấy nhìn thấy vích này chúng ta nhìn thấy chưa một chu kỳ của nó này đấy. rõ ràng là một chu kỳ trước của nó, nó tăng rất mạnh và sau đó chu kỳ này nó nằm một thời gian rất là dài nó không lên được nên nếu chúng ta thấy rằng là rõ ràng là không phải cổ phiếu nào nhóm ngành nào chúng ta cũng có thể đầu tư được đây cổ phiếu vix hoặc là chúng ta có thể vì thấy vinhome đấy, một chu kỳ trước nó tăng nhưng sau đó thì nó lại giảm nó lại tăng nó giảm và hiện tại thì nó đang chu kỳ giảm nên chúng ta thấy là chúng ta không thể là cứ mua cổ phiếu xong nó nắm dài hạn và bảo là cứ cầu nguyện nó lên được cái điều này rất là nhiều à, ngành thủy sản hiện tại chúng ta gọi là đang là là xuất lạm phát đúng không tức là chúng ta hiện tại các nước châu âu thì cái nhu cầu về thủy sản và sau khi mà hết dịch bệnh thì nhu cầu rất là cao chúng ta có nhìn một vài các cổ phiếu nhà hạn như vừa rồi có NAV ANV ANV chẳng thế thì khi chẳng hạn như chúng ta mua cổ phiếu ANV thì không phải là chúng ta cứ thế mà chúng ta mua đâu ạ à? bởi vì cổ phiếu này khi mà nó đã lên đến cái đỉnh như này thì chúng ta sẽ cần phải tích lũy khá là thời gian dài khoảng 3 năm tuần chúng ta mới tính ra tính được còn nếu mà ở đây chúng ta mua ngay chúng ta không biết đâu ít nhất khoảng 5 tuần 3 đến 5 tuần thì lúc ấy chúng ta mới biết thời điểm chúng ta mua vào đấy ví dụ như rồi những vòng vài cổ phiếu khác thì không phải là nó tăng lên rồi chúng ta có gì một cổ phiếu khác nữa là VHC đúng không đấy đây cổ phiếu VSC chúng ta lấy một cổ phiếu thì cổ phiếu này đang xấu đấy cùng là cổ phiếu cổ phiếu này nó có điểm mua này thôi còn lên đây nó đang xấu và điểm lúc xấu này chúng ta thấy thấy là chúng ta sẽ gì ạ có nguy hiểm nên không phải là chúng ta cứ thấy là ngân hàng nó tốt hay là thủy sản nó tốt chúng ta nhảy vào chúng ta mua không có điều đó đấy chúng ta sẽ không mua được điểm đó các bạn nếu các bạn uh, học rồi các bạn sẽ thấy rằng là cứ đầu tư cổ phiếu nó cần phải rất nhiều các gì ạ, yếu tố đây xem nào ờ ok giải thích cho em là hộ em là vì sao thị trường giảm thì tin tức tin tức tốt thì nó vẫn giảm cái này đơn giản thôi ạ có bạn nào giải thích được cái, cái câu hỏi này không comment số 3 cái ạ nếu bạn nào giải thích được sau đó dũng giải thích sau ạ nếu bạn nào giải thích được cái câu hỏi này tức là khi mà thị trường chung giảm thì tin tốt nó vẫn cứ giảm đấy thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ nó là liên quan đến chu kỳ chu kỳ thị trường á có phải là khi mà chu kỳ thị trường nó bước vào một chu kỳ giảm chúng ta nhìn là đây là thị trường bước vào chu kỳ giảm đây chu kỳ giảm này thì có phải là các rõ ràng là nếu mà chúng ta là nhà đầu tư cá nhân tổ chức người ta sẽ mua ở đây mua ở đây và bán ra nhịp một ở đây và bán ra nhịp hai ở đây khi bán ra nhịp hai đây thì dòng tiền người ta bán hết ra rồi dòng tiền người ta bán hết giá rất lớn này rồi thì cái việc là gì ạ thỉnh thoảng có tin tốt xảy ra thì thực ra có những giai đoạn nó hồi lên đôi chút để làm gì ạ để nó kéo xuống ấy. nó nó mục đích là nó tạo ra tin tốt hoặc là có tin tốt để kéo xuống ấy. tức là nó vì bây giờ xuống giảm tất cả một cổ phiếu để nó lên được thì nó phải tích lũy đúng không nó phải tích lũy xong nó mới lên được nhưng còn bây giờ nó đang phân phối nó phân phối nếu nó đang phân phối thì chỉ có một vài thông tin tốt mà nó kéo lên chỉ có một vài thông tin tốt mà kéo lên thì đây nó nó không đúng mà đây là thông tin tốt nó kéo lên là giảm tiếp bởi vì dòng tiền nó đang thoát ra rồi thì làm sao mà nó có thể gì ạ à? nó có thể big boy đang thoát ra rồi thì nó kéo lên để nó tiếp tục bán ra chứ còn nó kéo lên để để nó mua vào à để nó mua vào thì nó phải đạp cho chúng ta gì ạ à? nhà đầu tư cá nhân cháy hết tài khoản bây ra nên chúng ta biết rằng là đến lúc mà nhà đầu tư cá nhân phải dẫn đến một tình trạng như này dũng cảnh báo này để anh em biết là đây là nhà đầu tư cá nhân sẽ gì à, dính dẫn đến một tình trạng như này đây tất cả các nhà đầu tư cá nhân sẽ dẫn đến tình trạng như này đây nó rơi như này nó rơi đến mức mà chúng ta không thể nào cảm không thể cưỡng được bị thua lỗ đến quá mức đấy chúng ta nhìn thấy không ạ nhìn thấy chưa đấy nó nhịp này nó hồi tí xong nó giảm tiếp nhiều này nó rơi nó rơi đến mức là gần như cháy hết tài khoản thì lúc này nó mới quay trở lại nên phần lớn ở giai đoạn này thì gần như nhà đầu tư cá nhân không có có có thêm đây chúng ta thấy không nó nó hồi nhé tưởng hồi này. đây tưởng hồi nó ra giảm đến mức là không còn sau đó thì nếu thị trường không đạp nó đạp tiếp và chúng ta thấy là tất cả cái đáy này nó đều xảy ra tình trạng đạp rất mạnh chúng ta thấy không ạ nó hồi tưởng là từng tưởng chừng là nó ngon đúng không nhưng cuối cùng nó đạp cho và cuối cùng chúng ta sẽ mất hết và các bạn hiểu điều này ạ tức là chúng ta thấy là tại sao chúng ta cần phải giữ tiền lúc này nên dũng có nói anh chị em là cần phải giữ tiền mình là cái người mà đầu tư mình là cái người mà nếu anh chị em giữ tiền thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc mà cơ hội chúng ta rất nhiều cổ phiếu vẫn còn giảm còn thỉnh thoảng nó có sóng ngồi thôi còn sóng ngồi lúc nào thì chúng ta mua sau đây chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu bất động sản phần lớn cổ phiếu bất động sản thì nó đều giảm hết còn bạn có nói là cổ phiếu này tăng thì Dũng cũng không tin lắm chưa biết nó tăng hay không tức là cổ phiếu gì ạ Hado đúng không vậy cổ phiếu này nó là gì ạ nó là hồi đấy ạ nó tăng đó là chu kỳ đỉnh thôi à nó kéo lên để hồi thôi nó giống như cổ phiếu DG này nhiều lúc nó kéo lên để hồi sau đó nó dính đòn này. đây là cái DG nó kéo lên để hồi này xong nó rơi tiếp nó lại tiếp tục kéo lên để hồi rơi tiếp nên chúng ta không hiểu nó hồi nhưng nó sẽ vẫn bị ảnh hưởng điện hay không thì rõ ràng là chúng ta thấy là Đấy, thế thì ờ, ở đây chúng ta thấy là nó có lên nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng khá là mạnh nha nó vẫn chúng ta thấy thế đây còn bây giờ nó đang bị xuyên thủng rồi vài hôm nữa nó bị xuyên thủng nữa thì sao nó bị gãy cái đường SMA 200 nữa Đấy. thì năng lượng điện chúng ta phải chúng ta cũng phải phân tích năng lượng điện nó phải chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ trọng chứ doanh thu chứ mà chúng ta biết là điện nó chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ trọng doanh thu nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta nhìn thấy có năng lượng điện chúng ta không biết là nó chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ trọng doanh thu thì chúng ta cứ nhảy vào chúng ta mua vài hôm nữa nó rơi tự do chúng ta mất tiền này đấy thế thì đấy thế thì câu chuyện ở đây năm doanh thu mà mà năm phần mười phần trăm nhưng rõ ràng là ở đây không phải là nếu mà chúng ta biết là năm ngoái nó có đầu tư thêm hay không là một này năm ngoái nó có đầu tư thêm vào điện hay không này đây không phải là cái biểu đồ điện ở à, đây đây là cổ phiếu d đây là cổ phiếu nó đây ạ HDG đây cổ phiếu nó đây một là gì ạ cổ phiếu là nó lên từ đáy này cái nền này nó, nó tích lũy như này nền ngắn như này làm sao lên được nên nó có hồi nó cũng trả lên được mạnh đâu nó có dòng tiền vào nhưng cái, cái quá trình phí cản trên này lớn cái thứ hai là đây là sóng hồi nó không phải là gì ạ à? cái này nó vẫn là là dạng hồi đấy còn bây giờ các bạn có hỏi kiểu dạng như này thì hôm nay cũng chưa phân tích được ngay bởi vì cổ phiếu mà nó đang nghỉ đang kênh giảm như này mà chúng ta hỏi là chúng ta nên cùng à, cổ phiếu dầu khí nhá cù là cổ phiếu dầu khí thì các bạn có thể không phải là cổ phiếu nào cổ phiếu cổ phiếu đều gì ạ à? đều là nó đang giảm xuống giảm nó đang giảm xuống giảm thế chúng ta cứ nói là cổ phiếu dầu khí chúng ta mua vào thì chúng ta thua lỗ đấy đó Thế bây giờ cổ phiếu đang kênh xuống giảm chúng ta ban nãy chúng ta hiểu đơn giản là bây giờ chúng ta cần phải nắm rõ là là thị trường hiện tại đang xu hướng giảm thế thì đang xuống giảm thì chúng ta không biết thời điểm nào nó đáy trên thế giới hiện tại là chưa ai biết rằng là thị trường đâu là thế thì bây giờ chúng ta thấy nó cổ phiếu một là cổ phiếu giảm đang rất mạnh thì nó ngành của nó chu kỳ nó đang giảm chúng ta mua là chúng ta bị thua lỗ nặng Đấy cái thứ hai là cổ phiếu ngành nó đang có hưởng lợi mà cổ phiếu lại đang xuống giảm ngành được hưởng lợi mà cổ phiếu xuống giảm thì cái này nó đang là cổ phiếu bét bản thế thôi còn những cổ phiếu nó đang chúng ta gọi là nó đang tích cực hơn thì cái cổ phiếu dạng này đang tích cực hơn thì chúng ta vẫn gì ạ chúng ta vẫn chưa mua đâu tại vì cái nền này nó quá ngắn nên chưa mua được thế thì ở đây chúng ta thấy là cái ờ, ờ, về cổ phiếu HDG tỷ trọng bao nhiêu thì hiện tại chưa biết như cổ phiếu này nó vẫn đang trong kênh giảm mà đây nó hồi rồi chúng ta nhìn đơn giản thôi những cái cổ phiếu mà nó đang giả sử như chúng ta nhìn nhá NT2 cả nó kênh của nó khác này hay là ri chẳng hạn kênh nó khác nó là kênh như này cơ mà nó là kênh bắt đầu đi lên này còn cổ phiếu HDG nó là kênh giảm mà hai cái này khác khác nhau nên ở đây chúng ta thấy là cái tác động như nào thì chúng ta cần phải mổ xẻ ra tại vì hôm nay chúng ta chưa có một cái à, thời gian để phân tích cổ phiếu à, nhưng về cơ bản thì cái quá trình hồi này nó không đảm bảo an toàn chúng ta ok à, đấy là những câu hỏi à, và chúng ta sẽ có một câu hỏi à, hai câu hỏi cuối cùng các bạn nào có hai câu hỏi cuối cùng đấy ạ tức là hôm nay chúng ta uh, giải đáp mang đến chất là giải đáp tổng thể còn phân tích thì à, bây hỏi gách có phải để mua đúng hay không thì đây nó hỏi là làm thế nào để mua đúng tại vì mua đúng là mua thế nào chẳng hạn bây giờ không biết là bạn đang đầu tư theo phương pháp nào nhưng chẳng hạn như chúng ta đang có một cổ phiếu đây giả dự bạn có hỏi đấy có hai câu hỏi cuối cùng đấy ạ gách đấy thế thì cổ phiếu gách chẳng hạn thế thì cái cổ phiếu này nó cũng gì ạ nó có năng lượng khá là cao thì trong cổ phiếu này nếu các bạn đang nhìn thấy đây là đang gì ạ nếu cổ phiếu này đang đi lên thì nó nếu trong giờ tới đây nó hình thành tách đây cẩn thì nó cần phải gì à, test lại chắc chắn lúc cổ phiếu này test lại Đấy, nó lên nó phải test lại và nó khi nào nó test lại thành công rồi nó hình thành cái tách tay cầm rồi chúng ta tính sau hoặc là biên độ thu hẹp chúng ta chưa biết là biên độ thu hẹp hay tách tay cầm thì cái này cần phải đợi thêm thời gian hiện tại chưa nói được cái gì đấy khi bạn à, gách à, lưu ý nhá tại vì uh, nếu mà nói về phân tích thì cổ phiếu này chưa có điểm mua cổ phiếu tiếp theo đây ạ theo thầy giai đoạn này mình nên đầu tư cổ phiếu giá trị nên đầu tư giá trị cổ phiếu và thầy đầu tư giá trị không hãy thầy chỉ đầu tư theo dòng tiền thôi ạ ok cảm ơn bạn tức là thực tế giai đoạn này đầu tư giá trị ở đây nó có một cái cái lưu ý này ở trong đầu tư giá trị á, thì mọi người chúng ta biết rằng là phần lớn là các nhà đầu tư lớn á, như là ngài Warren Buffett ông đầu tư giá trị ở trong giai đoạn mà khi, tức là lúc mà khi khi mà kinh tế thị trường suy thoái ông có rất nhiều vốn mà ông đầu tư giá trị thì giả sử như các bạn đầu tư giá trị trong chu kỳ sinh thoái này, này thì là tuyệt vời nhé bạn trong trong chu kỳ suy thoái thì bạn đầu tư cổ phiếu đầu tư giá trị là tuyệt vời còn dũng thì không đầu tư giá trị ở ờ, trong ờ, đầu tư giá trị thì chúng ta sẽ đầu tư hai dạng cổ phiếu một là cổ phiếu mang tính ngành tài chính các bạn nhá cổ phiếu ngành mang ngành tài chính như là ngân hàng thì nó liên quan dòng tiền tức khi kinh tế hồi phục dòng tiền hồi phục thì nó tăng rất là nhanh còn nếu mà đầu tư theo kiểu như là ngành liên quan đến sản xuất á, thì nhiều lúc là chúng ta sẽ rủi ro rất cao chẳng hạn nếu chúng ta nghĩ rằng là như là thép hay là HSG một số các cổ phiếu ngành ờ, ngành sản xuất mà đầu tư giá trị thì nó không mang lại giá tức là nó, nó mang tính rủi ro hoặc là chúng ta đang để ý ngành chứng khoán thì chúng ta đầu tư giá trị nó đều mang sự hấp dẫn chúng ta đấy chúng ta gọi là còn về cơ bản thì tại sao mình lại không đầu tư giá trị bởi vì thứ nhất là gì ạ mình ờ, thứ nhất là mình không có nhiều tiền như ở một nhiều trăm tỷ như mọi người nên cái việc mà gì ạ nếu mà đầu tư khoảng độ năm sáu mươi tỷ trở lại thì chúng ta đấy là đầu tư tăng trưởng nó vẫn lợi nhuận bao giờ nó cũng cao rất nhiều đầu tư tăng trưởng thì cổ phiếu tăng rất là nhanh mà chúng ta không mất cơ hội nha không mất cơ hội không mất mất gì ạ à? à, tức là chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chi phí cơ hội chúng ta sẽ à, bị giảm giảm thiểu khá nhiều bởi vì chúng ta tìm ra những cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất để đầu tư và thường thì cổ phiếu đầu tư tăng trưởng nếu về góc độ chúng ta hiểu biết thì nó sẽ rủi ro thấp lại lợi nhuận cao có thể gấp 5 6 lần đầu tư giá trị bao nhiêu bạn hiểu điều đó ạ trong đầu tư tăng trưởng thì lợi nhuận bao giờ nó cũng lớn tại vì cổ phiếu nó đến từ đầu tư giá trị trước sau đó đến mới ra tăng trưởng nhưng có những cổ phiếu thì ạ nó giá trị nhưng không bao giờ nó lên tăng trưởng được Đấy, giá trị nhưng không bao giờ lên tăng trưởng được nên cổ phiếu nó không tăng mạnh được nhưng cổ phiếu tăng trưởng thì nó có thể lên đến 3 4 x 5 6 x thậm chí là 10 x trong thời gian ngắn ok đấy là chúng ta còn đâu tại sao đầu tư theo xu hướng dòng tiền bởi vì tiền tập trung vào đâu tại vì có những năm dòng dòng tiền tập trung vào cổ phiếu chứng khoán thì chỗ đầu tư chứng khoán có lúc thì đầu tư bất sản chỗ đầu tư bất sản có lúc là ngân hàng đầu tư ngân hàng có lúc thì đầu tư vào thép chỗ đầu tư thép có lúc thì nó tập trung vào dầu khí chỗ đầu tư dầu khí thì rõ ràng là chúng ta cứ tiền nó đi ở đâu chúng ta tập trung vào đó đầu tư như vậy nó nhà ok à, đây có nhiều câu hỏi rất nhiều bạn hỏi đúng rồi dòng tiền nó đang biến động tức là nhà đầu tư đang vẫn đang hoảng loạn đang hoảng loạn thì nó chưa tạo ra mô hình mà chưa tạo ra mô hình tức là cái, cái giống giống như bây giờ kinh tế đang bị suy thoái thì khi mà kinh tế suy thoái nó không có mô hình nào mà chúng ta gọi là kinh doanh mang lại lợi nhuận cả nên rõ ràng là chúng ta cứ đầu tư kinh tế suy thoái đầu tư ngành nào cũng chết nên rõ ràng là chúng ta sẽ không đầu tư bạn hiểu không ạ tức là kinh tế suy thoái thì các mô hình kinh tế nhiều lúc là chúng ta trừ khi mà chúng ta có quá nhiều tiền chúng ta thâu tóm doanh nghiệp thì ok bạn ờ, khi nào khi cổ phiếu đi lên từ nền thường sẽ có bao nhiêu lần điều chỉnh trước khi đạt đỉnh này à, thực tế thì cái này là một câu hỏi nó nó không có câu trả lời chính xác tức là nó sẽ có rất một cổ phiếu nó có rất nhiều dạng giả sử như một cổ phiếu nó có rất nhiều dạng thứ hai nó liên quan đến quá trình là cổ phiếu những cổ phiếu dạng gì là tăng trưởng khác cổ phiếu dạng đầu tư giá trị là một này cổ phiếu đầu tư lướt sóng khác với đầu tư tăng trưởng là hai này có những cổ phiếu đầu tư sóng cổ phiếu đầu cơ khác đầu tư khác với cổ phiếu đầu blue chip là ba này tức là chúng ta sẽ thấy được là nên thực tế là gì ạ tùy vào mỗi cổ phiếu khác nhau nó có nền khác nhau ví dụ chúng ta sẽ có những cổ phiếu nó tạo ra nền chẳng hạn như chúng ta lấy một cái cổ phiếu như là ở ờ, như là DG thì nó có những nền nền lớn chẳng sau đó nó chạy nước rút luôn đây là nền lớn chạy nước rút luôn nhưng sẽ có những cổ phiếu như là như là ri chẳng thế thì nó có những nền nhỏ Đấy, những nền nhỏ sau đó nó tạo ra thêm nền nhỏ nữa nên có những cái nền nhỏ thì nó mỗi nền nhỏ nó lại điều chỉnh mỗi nền nhỏ điều chỉnh nhưng ở đây chúng ta ri thì này nó không nó không có điều chỉnh mà nó chạy ngay nó có hai nền nền một và nền hai tức nó có hai nền chính chạy ngay nên ở đây chúng ta gọi là chúng ta phải phân biệt từng dạng cổ phiếu tức chúng ta sẽ có nhiều dạng cổ phiếu khác nhau để phân biệt chứ, chứ nó không áp dụng cho một dạng được điều chỉnh thì thường là gì ạ nó sẽ cái phần điều chỉnh lớn nhất nó là biến động lớn nhất chạy nước rút có khoảng trống nước rút này là cái đến lúc mà chúng ta nên thoát ra có khoảng trống biến động lớn thì chúng ta nên thoát ra đơn giản như vậy ở đây bạn có hỏi là dòng bất động sản và dòng cổ phiếu bất động sản có nên cắt hay không thực ra câu hỏi này là câu hỏi khó với Dũng bởi vì thứ nhất là khi mà chúng ta đang ở trạng thái tức là các bạn đang ở cái vùng mà ờ, nếu mà nói về các cổ phiếu bất động sản thì mình thấy nó đang ở cái vùng gọi là hỗ trợ mạnh rồi nhưng không biết nó có xuyên xuyên thủng hay không hay là chứng khoán thì nó đang ở vùng hỗ trợ rất là mạnh rồi nên bây giờ thực ra là nếu chúng ta không cắt ở phía trên này thì đến lúc này thì nó rất là khó để nhưng nếu trong trường hợp về của mình thì gì ạ mình cũng gì ạ thoát ra để mình đây là câu chuyện của mình nhá cá nhân mình thoát ra và mình sẽ dành thời gian để học tập đấy đấy là câu chuyện của mình còn câu chuyện của bạn thì thực ra là rất khó tại vì thường sau khi ở trên vùng này nó có biến động nó có thể lên nó có thể xuống biến động rất lớn nó hồi nên quan trọng là chúng ta thì có sẵn sàng thoát ra để chúng ta quay trở lại tại vì tâm lý chúng ta nó lên thực ra nó lên chúng ta không bán thường nó lên nó hồi lên chúng ta không bán và dẫn đến là chúng ta lại tiếp tục nắm giữ dài hạn nên cổ với những cổ phiếu như vậy thì bất động sản và chứng khoán thì với cá nhân của, của mình thì bạn có thể diện nó hồi bạn giảm dần tình trạng mà thoát ra và dành thời gian học tập đấy dành thời gian học tập lời khuyên là chỉ có kiến thức thì bạn mới gì ạ kiếm được tiền trong trường khoán thôi còn đi nghe theo người khác sẽ rất là khó ở đây thì ờ, bạn lương cách quản trị cảm xúc à, quản trị cảm xúc thì đơn giản đấy ạ à, đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu tức là bây giờ cùng tức là bạn nhìn vào một cái lĩnh vực nào đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ là à, một sự vật hiện tượng á, chúng ta có tức là khi mà bạn nhìn thấy hiện, hiện tượng sự vật ở trong đầu tư thị trường á, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu ờ, hiểu được cái cái vấn đề của chúng ta thế thì có cách nào để chúng ta hiểu được vấn đề đó đầu tiên là bạn phải viết ra toàn bộ những cái cái cái vấn đề của bạn các cảm xúc của mình ra thế là trong đầu tư như này bạn nhìn cái cảm xúc này cái này là một cái chương trình ở trong ờ, khóa bí mật đầu tư chứng khoán à, có lẽ chúng ta phải học sâu thì chúng ta mới nắm rõ được nhưng quan trọng là chúng ta phải nhận diện ra cái cảm xúc của chúng ta trong cái bối cảnh mà chúng ta đang đang diễn ra thế thì giả sử như hôm nay thị trường giảm mạnh thì cái cảm xúc của bạn như nào có thể trong thời điểm đó bạn không nắm rõ được nhưng khi buổi tối về bạn phải biết được rõ cái cảm xúc đó thế thì ba cái cảm xúc đó nó tác động lên gì ạ đầu tiên là ngôn ngữ cơ thể thứ hai bạn đang tập trung vào cái cái điều nào đó và thứ ba là cái cái cái cái câu chuyện cái ngôn từ bạn bạn kể thế thì khi mà ba cái tác động đó thì chúng ta thì chỉ cần thay đổi ngôn ngữ cơ thể cái sự tập trung và cái câu chuyện chẳng hạn như khi bạn bạn thua lỗ như bạn vừa rồi bạn mua cổ phiếu uh, chứng khoán và cổ phiếu gì ạ uh, bất động sản thì cái việc đầu tiên bạn sẽ thấy là bây giờ chúng ta không có kiến thức nên chúng ta không nắm rõ được nguyên lý hoạt động của của thị trường khi không nắm rõ được nguyên lý hoạt động, thị trường chắc chắn là không kỷ luật được vậy bây giờ cái cách thức là bây giờ chúng ta đầu tư là giống khác thì đang gọi là chơi đề lô đề đấy mà khi chơi lô đề thì chắc chắn là ra đêm mà ở rồi nên chính vì vậy thì cái cách duy nhất là giữ tiền à, giữ tiền tại vì bây giờ có lên thì cũng chẳng có bao nhiêu mà xuống thì chúng ta càng mất và chúng ta không có tiền để ra giữ tiền sau đó giữ tiền xong thì chúng ta có thể các bạn có thể đọc cuốn sách của mac Mini của Graham Nell và của một số các nhà đầu tư khác sau khi bạn đọc bạn nắm rõ được cái gì ạ cái cái cái cái nguyên lý cái quy trình hoạt động của nó rồi thì bạn in lại toàn bộ cái cổ phiếu của mình thất bại in làm lại cổ phiếu mình thành công thì rõ ràng khi mình in được mình hiểu nó được thì mình mình mới quản trị được cảm xúc đấy nó nó như vậy các tức khi việc mình in được mình hiểu nó cái quy trình vận động của nó rồi thì mình quản trị cảm xúc còn đây chúng ta không hiểu rõ nó nên tôi vừa bán ra xong cổ phiếu lên vừa mua cổ phiếu giảm mà chúng ta không quản trị được bởi vì chúng ta không hiểu rõ được quy trình của nó nên nếu quản trị được thì chúng ta thấy là chúng ta không hiểu quy trình thì không quản trị được đấy là đương nhiên à, một số bạn nó hỏi cái này rồi thì thời điểm này thì với cái việc phân tích của mình thì mình sẽ không tham gia dầu khí lúc này với các cá nhân mình mình không tham gia dầu khí lúc này mình thoát hết nhưng hiện tại mình chưa tham gia đơn giản thôi ạ mình thoát hết nhưng hiện tại mình không tham gia còn khi nào tham gia thì mình cũng sẽ chia sẻ mọi người là lúc nào mình tham gia để chúng ta thấy là đây là một kênh trực chiến thì à, các bạn nào chưa đăng ký cái phần đây là cái chương trình nó liên quan đến là uh, chương trình uh, một khóa học dành cho nhà đầu tư mới thực ra đây không phải nhà đầu tư mới đâu cái này nó sẽ dành cho nhà đầu tư đầu tư thua lỗ lâu năm thì nó cũng dành cho các bạn đấy thứ đơn các bạn đang thua lỗ rồi thì các bạn có thể tham gia chương trình này nên nói cái khóa học này cho người mới là cũng ok nhưng các bạn đã thua lỗ lâu năm rồi thì các bạn cũng đây là một chương trình để giúp cho các bạn hiểu rõ được tại sao các bạn bị thua lỗ đấy là cái lý do các bạn cần phải nắm rõ được và cuối cùng ở đây uh, có một câu hỏi cuối cùng các bạn đó là xin thầy chia sẻ quan điểm cá nhân của thầy về chứng khoán tuần tới và các kịch bản có thể xảy ra ờ, có lẽ câu hỏi này có nhiều bạn có thể uh, muốn hỏi ở uh, tuần này thì về cơ bản thì hiện tại chúng ta biết rằng là cái tín hiệu đây là những cái tín hiệu kéo lên để hồi trong trường hợp ở đây nó có hai cái tín hiệu đầu tiên trong trường hợp hồi sao thì chúng ta gọi là trong trường hợp hồi sao à, nếu mà hồi đây góc độ hồi mang tính tích cực nhá thì cái việc mà cái cản lớn này đây cái cản lớn khoảng trống này, này là mấy cản cực kỳ khó với chúng ta cái cản lớn tức là khi mà nó hồi lên nó kéo lên đây là cái cản mà để chúng ta có thể vượt qua cái vùng này là cái vùng cực kỳ khó với chúng ta đấy nên chính vì vậy thì ở đây nếu trường hợp tích cực nhá trường hợp kịch bản tích cực là nó hồi thì chúng ta để ý một chút ạ chúng ta để ý một chút là cái, cái hồi này chúng ta quan sát về khối lượng nếu khối lượng nó thấp thì chúng ta có bao nhiêu cổ phiếu chúng ta giảm mất đi ạ bởi vì khả năng nó sẽ tiếp tục giảm sâu nữa đấy khả năng sẽ tiếp tục giảm sâu nữa đấy là cái góc độ đầu tiên góc độ đầu cái khả năng thì này nó xảy ra khả năng là cao còn góc độ thứ hai nữa là gì ạ tại vì cái quá trình nó ra nó kéo lên khối lượng lớn rồi nên khả năng mà bị giảm để test lại cái đáy này thì nó sẽ thấp hơn trừ vào một cái biến cố lớn nhưng trong trường hợp nó giảm để gãy cái vùng này này chúng ta ở cái vùng hỗ trợ ngắn này này nếu nó giảm mạnh khối lượng lớn nha giảm mạnh khối lượng lớn đây thì khả năng thị trường lại tiếp tục gãy kênh và tiếp tục đi xuống phía sâu này nên chúng ta không biết được nhưng ở đây chúng ta thấy là cái góc độ nào đó thì nó đang có một cái góc mình nhìn tích cực hơn nhưng ở đây chúng ta tích cực thì tích cực nhưng chúng ta vẫn chưa mua nhá tích cực thì tích cực chúng ta cũng chưa mua vào đó là gì ạ nếu nhìn về góc độ nào đó thì khả năng đây nó đang kéo lên ạ đây nó đang test lần thứ nhất này lần thứ hai nó cũng test nó kéo cao hơn và có thể nó sẽ kéo lên để lấp cái gap này bởi vì chúng ta biết là cái cổ phiếu chứng khoán chúng ta nhìn thấy cổ phiếu chứng khoán thì nó cũng đang gặp cái vùng kháng cự rất là gần rồi nên khả năng giảm sâu cổ phiếu này khi mà gãy kênh giảm sâu cái này thì khả năng là chúng ta cũng thấy là ngày mai nếu ngày mai chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó tạo ra khối lượng khổng lồ ở vùng này tức là nó tham gia khối lượng khổng lồ này thì đây có thể nhiều khả năng đâu đây là đáy không này đáy tạm thời thôi không phải là đáy tại vì cái khả năng là tiếp tục cổ phiếu này nhiều lúc nó khả năng lại rơi tiếp tục xuống đây cơ nên đáy tạm thời thì có thể trong trường hợp nó kéo lên đến vùng này đến vùng hỗ trợ này nó lại rơi tiếp nên nếu chúng ta gọi là nhà đầu tư gọi rất chuyên nghiệp tức là từ cái đáy 20 này nó kéo lên đến 25 26 khoảng 20% thì nó lại rơi tiếp nha nó lại tiếp tục rơi tiếp thì từ cái này chúng ta có thể suy ra là cái này nó cũng phải là sáu hồi hồi ngắn thôi nhưng về cơ bản thì hiện tại mình không đầu tư Đấy, thời điểm này mình chưa rõ nên mình không đầu tư tại vì khi mình nhìn nó không chắc chắn mình không đầu tư đơn giản như vậy Đấy, mình không chắc chắn mình không đầu tư tại vì những cái yếu tố này nó vẫn gì ạ à, mang tính rủi ro cao nên mình hiện tại mình sẽ tiếp tục quan sát xem là dòng tiền nó còn lớn hay không tại vì nếu mà test mà dòng tiền vẫn gì ạ à, nó chưa lớn nó hồi nó không lớn thì khả năng bị gãy tiếp là cao đấy nên ngày mai tuần sau chúng ta hãy theo dõi sát những video tiếp theo của Dũng để cho các bạn biết rằng là nếu có dòng tiền thì dòng tiền đấy dù là dòng tiền lớn hay dòng tiền nhỏ thì nó vẫn cần phải test lại nên mua hay không thì chúng ta thấy là cái khả năng thì hồi để chúng ta giảm bớt tỷ trọng còn thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ thấy là những cái ngành liên quan đến gì ạ dầu khí tiếp tục theo dõi thôi còn mua chưa mua hay là liên quan đến uh, ngành phòng thủ thì chúng ta tiếp tục theo dõi còn để mua hay không thì các bạn tiếp tục theo dõi kênh của Quang Dũng Mini để lần sau Dũng phát thì các bạn sẽ là những người sớm nhất nhận được video những cái cái chia sẻ mang tính rất là hữu ích xin chân thành cảm ơn và nếu các bạn nào chưa đăng ký cái phần uh, uh, link này thì các bạn có thể đăng ký vào cái roi vào để uh, có lẽ là bắt đầu cái ngày khai giảng chính thức thì Dũng sẽ thông báo sau nhưng trong chắc là cũng gần thôi Dũng sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn và những cái buổi livestream như thế này mong rằng chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi để Dung có thể giúp ích gì cho các bạn trong quá trình đầu tư xin cảm ơn rất nhiều